Ừ. ok <clears throat> có mic chưa nhỉ rồi ok hello các bạn ờ, có bạn nào tham gia livestream chưa nào ờ, hôm nay thì cô ngọc sẽ chữa đề thi thử học kỳ 1 và đề chúng ta vừa mới uh, thi thử xong đúng không Ờ, à, thì cô Ngọc sẽ chữa này sau đó thì trong quá trình mà chúng ta chữa có điểm của anh Đức đã tổng kết thì cô Ngọc sẽ uh, công bố luôn điểm ngày hôm nay nhưng mà không biết là đề hôm nay có khó không mà thấy các bạn kêu là không làm đủ thời gian rồi cô giáo xin chào Cẩm Tú chào Lâm Linh chào Như Quỳnh cô giáo xin chào bạn Thúy Hiền rồi xin chào tất cả các bạn nào xin chào bạn Tuấn Ok các bạn đã tham gia livestream rồi thì cho say hi nhé để cô giáo được nhìn thấy à, comment của chúng ta này rồi cô giáo xin chào bạn Chu Thảo Đấy đây là những bạn đang tham gia livestream cùng với cô à, Chúng ta vừa mới làm xong đề thi thử Và đây là đề thi thử học kỳ 1 đúng không Trong lớp live thì cô Ngọc đã cập nhật 10 đề thi thử học kỳ 1 lên cho các bạn rồi Đấy bây giờ từ hôm nay cho đến 2 tuần tới Chúng ta sẽ chuẩn bị thi học kỳ 1 Thì các bạn cứ ôm đúng cho cô 10 đề đấy Chắc chắn đi thi sẽ được 90 Được chưa Còn đề ngày hôm nay thì cô giáo sẽ giúp cho các bạn Đó chúng ta thử cọ sát như kiểu đề thi thật ý là đặt ke đúng thời gian là một tiếng sau đó chúng ta chấm chữa để xem chúng ta được bao nhiêu điểm và hứa hẹn như là đề này giống như là cái điểm thi thật học kỳ 1 của chúng ta trên trường được chưa rồi cô giáo xin chào bạn Nguyễn Ngọc Thùy Dung bài đục lỗ hay quá cô rồi xin chào bạn Cao Thị Việt ok xin chào bạn uh, uh, Yến đang học bài ba bài đọc quá là dài luôn ạ à. rồi xin chào bạn Vũ Hương Giang rồi xin chào bạn Tâm Võ ba bài đọc quá là dài luôn ạ à, đúng không đấy đây là chúng ta bắt đầu vào giai đoạn luyện đề khi mà các bạn học ấy, kiến thức về phần uh, nền tảng thì tức là chúng ta học chuyên đề nào thì chúng ta làm bài tập phần đấy có thể chúng ta sẽ làm được hết chúng ta cảm thấy dễ vì vừa học lý thuyết xong làm bài tập tuy nhiên khi đặt vào luyện đề thì chúng ta sẽ cảm thấy khó hơn vì trong 50 câu trong vòng 60 phút chúng ta giải quyết rất nhiều dạng bài Đặc biệt chúng ta có hai bài đọc hiểu và chúng ta có một bài đọc điền. Hôm nay thì bài đọc điền cô giáo theo dòng sự kiện là chúng ta có gì ạ hoa hậu uh, hòa bình thế giới ở à? nguyễn thúc thủy tiên đúng không thế nên cô giáo cho một bài đọc điền là liên quan luôn đến dòng sự kiện đấy đấy đúng không thủy tiên the first vietnamese beauty to win the miss grand crown đúng không ạ và hai bài đọc hiểu của cô thì không có gì là dài cả đúng không các bạn thấy là độ dài rất vừa phải nhá ok và chủ đề của chúng ta nằm trong 6 cái unit ở cái quyển sách tiếng Anh tức là theo đúng như là cái lộ trình học kỳ 1 của chúng ta được học trên trường đấy ok đọc điền hay quá cô ạ à? rồi ok bài đọc đỉnh quá à ok <laughs> có vẻ thích bài đọc đúng không ok một dấu hiệu rất tốt <laughs> tưởng sợ bài đọc hiểu bài đọc điền cơ à lại tên là bây giờ làm bài mới nhận được ra rằng là cái bài đọc nó rất hay ấy thì đấy nó là một sự thành công đối với lại hai k tư rồi bởi vì thường là rất sợ đọc hiểu nhìn và đã thấy lú rồi nhưng mà đây nhìn vào cái thấy hay à thế là một cái dấu hiệu cực kỳ tốt nhá rồi chúng ta có 5 phút để ngắm cô à <laughs> ok bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi live ngày hôm nay cô ngọc sẽ chữa chi tiết đấy à và chúng ta sẽ có đáp án toàn bộ 50 câu đấy lát nữa thì cô ngọc sẽ công bố bảng điểm nhá mỗi một tuần thì chúng ta sẽ được tổ chức một buổi thi và các con nhớ cho cô giáo này đó là vào buổi thứ ba hàng tuần nhớ không thì cô ngọc sẽ livestream chữa bài thi thử cho mình. Và từ hôm nay cho đến 2 tuần tới thì chúng ta sẽ thi thử học kỳ 1 để lấy điểm 10 môn tiếng Anh trên lớp. Đấy ạ. À. Rồi, bạn Trần Hương Giang còn nói là đề khó cô ơi đúng không? <laughs> ok, thế bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi live ngày hôm nay nhé. Các bạn nhớ comment tích cực cho cô Ngọc này, được chưa? Coi như là điểm này như kiểu điểm thi học kỳ 1 trên trường mình luôn, được chưa? Cô giáo sẽ gọi tên các bạn và ghi điểm lên đây nhá. Rồi bây giờ thì à, chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi live ngày hôm nay. Ờ, cô giáo sẽ tắt cái cam của cô đi nhá để các bạn tập trung vào à, cái bài giảng này cũng như là phần đề để cho cho nó to và rõ ràng bây giờ cô giáo sẽ tắt cô đi nhá ok nào các bạn uh, nhìn rõ ok nào bây giờ chúng ta tập trung vào bài giảng ngày hôm nay nhá à, đầu tiên ấy đó chính là phần bài gì ạ phần bài phát âm đúng không phần này là phần mãn điểm tuyệt đối nhìn vào câu 1 này câu 1 nó là phần gì ạ à nó đố phiên âm của nguyên âm đấy nguyên âm ấy thì nhớ bao giờ chắc chắn nó sẽ khó phụ âm đấy Cô giáo xin mời bạn đầu tiên cô giáo đọc đáp án đó là một bạn trong lớp live T này, còi tâm đúng không? Bạn đưa ra đáp án như sau ACADA đúng không? ACADA. Chúng ta thử xem xem là cô giáo đang chép đáp án của bạn ý lên xem đúng hay sai nhá. Nào bây giờ các nhìn vào câu hỏi số 1 cho cô. Với câu số 1 thì các bạn thấy là ở đây người ta gì nhỉ? Có bốn từ gạch chân chữ A. Với đáp án A chúng ta có đuôi x này này. Đó là một tính từ. Chúng ta đọc cho cô giáo từ này là e academic. Đọc là academic thì nó sẽ làm bẹt cho cô nhé, academic. Tiếp theo ở đáp án B chúng ta có từ này là nhà quản lý đúng không? Mình đọc là gì ạ? Administrator. Administrator. Như vậy chúng ta đọc là ơ er, đúng không ạ? Ơ er ngắn ý. Ơ er, administrator trọng âm sư dâm thứ thứ hai, âm ơ. Ở đáp án C chúng ta có từ này là động từ Nó có nghĩa là gì? Đăng ký nộp đơn xin việc Mình đọc là apply Apply thì đây sẽ là âm ơ ngắn này Và đáp án D thì chúng ta có từ gì ạ? à hấp thụ đúng không? Hấp thu Tất cả các từ này đều có trong sách giáo khoa ở học kỳ 1 nhé bạn nhá. Vì đề học kỳ 1 mà. Chúng ta có từ gì? Absorb. Absorb thì nó làm gì? Âm ơ ngắn, đúng không? Như vậy thì đáp án chính xác của mình là e bẹp này, ơ ơ ơ. Đáp án chính xác của chúng ta đúng là đáp án đây. Đấy, bạn Tâm này đúng rồi này. Tiếp theo, Chủ Trung Ngọc câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 thì đó là một câu phát âm đuôi id. Với những bạn nào bây giờ vẫn còn không biết đuôi phát âm id như thế nào thì chúng ta xem ngay cho cô. Đấy ra Tuy đi thì chúng ta sẽ có mấy cách phát âm theo quy tắc Có ba cách phát âm theo quy tắc đúng không ạ Cách phát âm thứ nhất thì chúng ta sẽ phát âm như thế nào đấy nhỉ ba cách phát âm đuôi id này theo quy tắc đúng không Cách thứ nhất thì chúng ta sẽ phát âm là gì Đọc là it Cách thứ hai chúng ta phát âm là gì Phát âm là t. Và cách thứ ba thì chúng ta phát âm là t đúng không Hay trường hợp thứ nhất ý, các bạn thấy này Cái từ này trước khi mà nó thêm đuôi id thì nó kết thúc bằng tờ Cho nên âm t, cho nên mình sẽ đọc là addicted Đấy ok ở đoạn B chúng ta có gì? Từ này trước khi thêm đuôi ed này thì nó cũng kết thúc bằng gì nhỉ? Âm t. Đấy. Nó kết thúc là kết thúc bằng chữ e nhưng mà cái âm e này nó bị câm, nó không phát âm cho nên là nó sẽ kết thúc âm tờ. Và chúng ta là contributed tức là nó giống hệt đáp án A. Ở đoạn C thì các bạn thấy là trước khi thêm đuôi ed thì nó kết thúc bằng âm gì ạ? À nó kết thúc bằng âm p. Develop thì nó sẽ là putter Đó. Và đi thì mình sẽ có từ này trước khi thêm đuôi ed thì kết thúc là âm d, chúng ta đọc là downloaded như vậy thì các bạn có cô giáo đáp án chính xác sẽ là đáp án gì? Đáp án C, developer, đúng không ạ? Rồi, ok. Chuyển tiếp Ngọc câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 thì đây là hai câu trọng âm này. Với những bạn nào bây giờ còn đang mất gốc tiếng Anh, chúng ta chưa biết một đề thi thật sự Trung học phổ thông quốc gia cấu trúc là nó gồm các dạng bài nào. Thì đây chính là một đề thi mà nó có cấu trúc giống hệt đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Đấy, đúng chưa? Cho nên các bạn chú ý cô giáo nhá. Nào câu này thì chúng ta chọn đáp án gì nào? Nào câu số 3 à, ờ, Ở đây nhá à, Cô giáo vừa nhận được bảng điểm các bạn ơi Nhanh quá Hoàng Trí Đức em gửi chị bảng điểm Ok Rồi bảng điểm xem nào Có bạn nào điểm 10 không Trần Linh à Trung học phổ thông Hoài Đức B Hà Nội 9,8 Không ai được 10 rồi Trần Ba Trung học phổ thông DT Quảng Ninh 9,8 Đinh Thị Cẩm Tú Trung học phổ thông Đức Chính Quảng Ninh 9,8 như vậy hôm nay thì các bạn thấy cho cô giáo này một loạt đây là trên 9 điểm đúng không? Thì ở đây chỉ có là 3 1 2 3 4, 4 bạn được 9,8, 4 bạn được 9,6, 4 bạn được 9,4, 6 bạn được 9,2 và và khoảng tầm chục con 9 nữa. Như vậy là điểm trên 9 ngày hôm nay thì nó sẽ rơi vào tầm Ô sao lại không zoom lại đường này Nó rơi vào tầm bao nhiêu đây ạ? À? Bao nhiêu bạn nhỉ? Ờ, 30 à? 30 30 trừ 2 cộng 1 29 bạn đúng không 29 bạn trên 9 đúng không ạ và điểm thấp nhất của chúng ta là một số bạn là được 1,4 này 1,6 này 1,8 đấy ok rồi chúng ta phải cố gắng hơn nhá ờ, ba bạn đứng đầu vào buổi ờ, live ngày hôm nay buổi thi ngày hôm nay này bạn linh này bạn trần ba và bạn cẩm tú thì chúng ta nhắn tin cho page của cô nhá để cô giáo sẽ tặng các bạn cuốn 35 ờ, đề tuyệt đỉnh môn anh đúng chưa Cuốn này thì là chú giúp chúng ta có thể tự học bởi vì là cô giáo đã có toàn bộ đáp án chi tiết này và bảng từ vựng ở trong cuốn 35 đề này rồi. Các bạn ôn đến khi nào mà có đề thi chính thức ấy, à, đề thi minh họa chính thức là kịp là vừa đúng không? Đấy thì cô giáo sẽ tặng các bạn ba cuốn này nhá. Như vậy là hôm nay thì không có bạn nào được 10 điểm cả. Tuy nhiên thì với đề này mà được 9,4 là cũng rất là là chắc rất rất chắc rồi, được chưa? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ nào đến với câu số 3. Nào câu số 3 của chúng ta thì nhìn nào. Ở đây chúng ta có đáp án A, mình đọc là gì? Unique. Unique thì nó sẽ là trọng âm dương thứ thứ hai. Ở đáp án B chúng ta sẽ có từ này là gì nhỉ? À nó là động từ đúng không? Là chuyên môn. Chuyên môn hóa về cái gì? Mình đọc là specialized. Đọc là specialized thì nó sẽ là trọng âm một đúng không ạ? Ở đáp án C chúng ta có động từ mình đọc là shortlist. Shortlist nó nó là trọng âm một Và D thì chúng ta có từ gì nhỉ? Uh, liên quan đúng không? Tính từ mình đọc là relevant, trọng âm sẽ dân tiết một như vậy là 2111 đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án A đúng không ạ? Bạn Lâm Linh có nói là cô ơi đến lúc 9 giờ mới nộp thì có kịp không cô? Không, à, 9 giờ á. Ờ 9 giờ thì cô Ngọc đóng link. Nếu như mà nếu như mà các bạn nộp kịp ý, thì nó sẽ hiện ra cái chữ là cảm ơn các em đã tham gia kỳ thi gì gì đấy. Đấy, nếu mà kịp nhá. Còn bác bạn phải căn ke thời gian chứ Đi thi phải bỏ ra khoảng tầm từ 3 đến 5 phút soát lại bài Tiếp theo chủ Dung Ngọc câu hỏi số 4 Cho nên cô giáo mới bảo là cái khóa lai tê rất là quan trọng Tại sao bứt phá được điểm số Bởi vì không chỉ là kiến thức chúng ta phải củng cố lại Mà chúng ta còn tăng cái kỹ năng phản xạ Nhiều bạn đấy là gì? Làm 50 câu trong vòng 60 phút đề Anh như này bạn cảm thấy bị ngợp ấy Đấy nhưng mà đề thi của chúng ta là như thế mà Đúng ạ Chuẩn đề thi Trung học thông gia như thế này mà Tiếp theo chối chủ Dung Ngọc câu hỏi số 4 Câu số 4 ở đáp án A chúng ta đọc là gì ạ? Approachable Approachable thì nó sẽ là trọng âm ấy, trọng âm 2 này ở đáp án C chúng ta sẽ có thì compassionate. Compassionate thì nó sẽ là trọng âm 2 này. Ở đáp án C chúng ta có từ suggestion, đuôi đuôi shin này, tion này này, nó sẽ là trọng âm dân tiết đứng đằng trước nó. Vậy chúng ta sẽ có suggestion là trọng âm 2. Và đi chúng ta có danh từ có nghĩa ứng viên mình đọc là candidate thì nó sẽ là trọng âm mấy? Trọng âm 1. Như vậy ta có hai hai hai một thì đáp án chính xác câu số 4 sẽ là đáp án đi. Trong đề thi thì bao giờ nó cũng sẽ có là một câu trọng ờ, âm khó hơn, nó sẽ có từ ba bốn âm tiết trở lên nhá. Đó, như vậy là bạn này đúng hết cả phần trọng âm phát âm rồi Tiếp theo chủ Trung Ngọc hỏi số 5 Câu số 5 ở đây đó là một câu liên quan đến thì Đây là dạng bài thứ ba này Chúng ta bước vào dạng 3 Nó sẽ rơi từ năm câu số 5 đến câu số 10, uh, 19 Tức là 15 câu ngữ pháp từ vựng Đấy, những bạn nào mà chắc ngữ pháp thì phần này phải đúng từ 12 trên 15 trở lên nhá Câu hỏi số 5 của chúng ta là một câu hỏi về thì Nếu mà nói đến câu thì ấy, thì chúng ta phải xác định được cái dấu hiệu Dấu hiệu của thì Đấy, thì với cái câu số 5 các bạn nhìn là it was during đúng không? Thế khi mà chúng ta nhận thấy với câu trước mà có cùng là it was during the gì gì đấy này này thì nó dịch là vào những năm 1950 đúng không ạ? Mình dịch là vào những năm 1950 khi mà mình có cái dấu hiệu như thế này nhá. Đó, một cái cụm từ như này vào những năm nào thì cái khoảng thời gian trong quá khứ này này chúng ta sẽ chia thì gì? À chia thì quá khứ đơn đúng không? Chia ở quá khứ đơn vì việc đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ rồi Câu này dịch là vào những năm 1950 thì tivi đen trắng, tivi đen trắng này đã trở thành một phần trong gì những gia đình Mỹ. Đấy, như vậy thì là cái hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Chọn đáp án là quá khứ đơn. Became đáp án là A, đúng chưa? Như vậy là bạn Tâm đúng không? Ừ, đúng hết, 5 trên 5, 10 điểm. Tiếp theo cô giáo sẽ gọi bạn thứ hai đưa ra đáp án từ câu hỏi số 6 đến câu số 10 nhé. Rồi cô giáo nhìn thấy đáp án của bạn Tú Anh như sau này. Tú Anh đưa ra đáp án này B A A D B đúng không? B A A D Câu số 10 bạn chọn đáp án là B Rồi bây giờ chúng anh nhìn vào câu hỏi số 6 Câu hỏi số 6 của chúng ta đây là kiến thức về phần câu hỏi đuôi à, Câu hỏi đuôi thì mình nhìn này Phía Trần Thuật đang để ở dạng khẳng định Như vậy phần đuôi của chúng ta phải ngược dấu Nó sẽ là phủ định Phủ định mà phần khẳng định người ta đang sử dụng động từ thường Chia ở thì quá khứ đơn Như vậy thì suy ra phần đuôi sẽ phải sử dụng trợ động từ Đúng không? Đối với lại thì quá khứ đơn đó là đứt Đứt mà lại là phủ định thì nó sẽ là đứt đừng Vậy nhìn vào bốn đáp án ABCD chỉ có đáp án B là chính xác thôi, nó sẽ là didn't he. Câu này dịch thế nào? Tom invited us to come to his party, didn't he? Tom thì đã mời chúng tôi đến bữa tiệc của anh ấy phải không, đúng không? Tiếp theo câu hỏi số 7. Câu số 7 của chúng ta thì nó có cái cấu trúc này it is high time. Thế cái cấu trúc này như thế nào nhỉ? It is này sau đó cộng với thêm từ 2 hoặc không có từ 2 cũng được. Sau đó cộng từ time thì chúng ta sẽ cộng với mệnh đề chia ở thì quá khứ đơn nhá. Và cái cấu trúc này thì mình sẽ dịch là đã đến lúc làm sao. Thế trong câu số 7 thì mình sẽ dịch như sau này. Đã đến lúc ấy, bọn trẻ phải chuẩn bị cho bài học chấm 8 giờ tối rồi. Như vậy thì phải chia thì quá khứ đơn. Suy ra động từ ở đây của chúng ta nó sẽ là prepared đúng không ạ? Rồi prepared của chúng ta sẽ là chuẩn bị. Tiếp theo câu số 8 này. Câu số 8 ở đây thì kiến thức nó sẽ là về phần tu verb verbing. Phần này cũng là một phần ờ, dễ ăn điểm chúng ta chỉ cần học thuộc cho cô giáo các cái động từ mà theo sau nó là to verb hoặc theo sau là verb in thì ở đây chúng ta thấy câu số 8 ấy, nó có động từ enjoy enjoy cộng với verb in thì nó có nghĩa là thích làm gì vậy câu số 8 này mình sẽ dịch này We enjoy spending time together in the evening when the family members gather in the living room after a day of working hard. Chúng tôi thì rất là thích dành thời gian cho nhau đúng không? Và mỗi tối khi mà các thành viên trong gia đình thì tề tựu đông đủ ở trong phòng khách này sau một ngày làm việc chăm chỉ. Như vậy chúng ta có enjoy cộng verb in thì đáp án chính xác sẽ là spending, đúng chưa? Rồi tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 9. Câu hỏi số 9 của chúng ta đó là một câu hỏi liên quan đến phần liên từ. Liên từ này. Đầu tiên các bạn nhìn là ở đây nó có khuyết hai chỗ trống, đúng không? khuyết hai chỗ trống thì cái cách làm của cô Ngọc hướng dẫn các bạn đó là hãy chọn ra cái chỗ trống mà dễ điền hơn để giúp mình loại trừ đáp án. Với chỗ trống đầu tiên các bạn thấy dễ hơn vì đấy các bạn nhìn nhá, ở đằng sau ô trống cần điền ấy là the cost of operating green energy is low. Đây là một mệnh đề. Chúng ta có chủ ngữ có động từ thì nó là một mệnh đề, đúng không? Mệnh đề thì các bạn sẽ loại trừ ngay được cho cô giáo đáp án A và đáp án B. Bởi vì nếu như mà các bạn sử dụng despite nhá thì despite nó sẽ bằng với in spite of đằng sau sẽ phải cộng với danh từ hoặc là verb in chứ hoặc là cụm danh từ chứ không thể nào mà cộng mệnh đề được như vậy chúng ta còn si với đi tiếp theo các bạn nhìn si thì tự đáp án si nó sẽ loại trừ nó luôn bởi vì trong tiếng Anh thì although không bao giờ đi với but mà because thì không bao giờ đi với so đấy các bạn nhớ cái câu đấy because không bao giờ đi với so mà although thì không bao giờ đi với but bản thân từ although ấy xong rồi phẩy một cái nó đã mang nghĩa là mặc dù thế nhưng rồi bản thân because phẩy một cái nó đã mang nghĩa là bởi vì thế nên rồi chứ các bạn đừng có mà dịch là mặc dù thế nhưng nhưng các bạn cho bách vào bởi vì thế nên nên các bạn cho sâu vào như này là sai đấy là các bạn dịch theo kiểu thuần việt ấy còn khi mà nói đến cấu trúc nói nói với cấu trúc tiếng Anh thì chúng ta phải học thuộc là although thì không đi với but mà because thì không đi với so cho nên là ở đây đã có although mà lại còn có but nữa nó tự loại trừ nó đúng không vậy chúng ta sẽ chỉ còn đáp án đi thôi và câu này thì cho dịch thế nào đấy với một câu hỏi như thế này thì rõ ràng chúng ta không cần mất thời gian để mà dịch bài đúng không ạ mặc dù giá của nguyên liệu thì đã giảm đúng không phải nhưng mà giá để xây và lắp đặt đúng không thì nó lại rất là cao được chưa rồi một bên là thấp, một bên là cao thì đương nhiên là hai mệnh đề đối lập rồi. Tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10 thì các bạn nhìn này, chúng ta có bốn đáp án như sau. Uh, A của chúng ta là where, B của chúng ta là when, C là how và D là which. Một câu hỏi liên quan đến mệnh đề quan hệ, đại từ quan hệ hoặc trạng từ quan hệ đúng không? Thế bây giờ cho anh nhìn này. Uh, ở trong cái câu này à nó là một cái câu mà không không phải là mệnh đề quan hệ rồi. Chỗ này thì các bạn thấy là nó là một cái mệnh đề, một cái mệnh đề uh, ờ, mệnh đề trạng ngữ đúng không câu 10 thì mình sẽ dịch như sau này khi mà cái sự tiêu thụ thức ăn nhanh được hạn chế thì sức khỏe của con người sẽ được cải thiện đáng kể câu này thì chắc chắn là sử dụng khi mà rồi đúng không khi mà sự tiêu thụ thức ăn được hạn chế thì sức khỏe con người được cải thiện đúng không rồi như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án B vậy là bạn thứ hai cô giáo gọi ngày hôm nay là bạn nào đấy à, Tú Anh à 5 câu đúng 10 điểm Tiếp theo, Chủ Trung học câu hỏi số 11 đến câu hỏi số 15. Cô giáo gọi một bạn khác nhé. 11 đến 15 rồi, cô giáo xin mời một bạn, đó là bạn Nguyễn Thảo. Bạn đưa ra đáp án như sau này. a a a d d d c c d a đúng không? Bây giờ cho anh nhìn vào câu 11. Đây, đây chính là câu mà đi thi nhá, sẽ là một câu phân loại. Phân loại những bạn là học sinh giỏi ấy, từ 8 hất lên đến 10, đúng không? 8, 9, 10. Bởi vì đây là câu liên quan đến thành ngữ idiom mà thành ngữ thì trong đề thi nó chỉ có một câu thôi thường nó chỉ có một câu thành ngữ một câu cụm động từ đó là những câu phân loại và thành ngữ thì không thể nào giới hạn được càng làm nhiều đề càng tiếp xúc ghi nhớ càng lâu càng tốt chứ còn chúng ta không thể giới hạn nó được nó giống như từ vựng ấy đề thi không thể giới hạn từ vựng đúng không ạ đấy với câu 11 thì mình sẽ dịch này I don't think you have been watering the plants near the gate the soil is tôi không nghĩ rằng là bạn đã tưới cây ở gần cái cổng đâu đất trông khô thế cơ mà đúng ạ thế thì ở đây các bạn sẽ chọn cho giáo một cái thành ngữ mà nó mang nó mang nghĩa là khô cong đúng không khô kiểu khô cong nứt nẻ luôn ấy đúng không ạ đấy vậy thì bây giờ mình sẽ có as the dry as cái gì đây khô thì dry rồi a của mình là bone có nghĩa là khúc xương đúng không và đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án đây. Có lẽ là câu này các bạn trong lớp cô sẽ làm đúng đây Bởi vì thực ra là cô giáo đã chữa trong một số đề và cũng như là trong cái quyển 2.500 từ vựng ấy Hay là quyển 1.600 từ vựng của cô ấy đã, đã có cái thành ngữ này rồi Cái thành ngữ này nó chính là bằng với lại gì? Bằng với extremely dry Đúng không? Extremely là cực kỳ, dry là khô hạn, cực kỳ khô hạn, đúng chưa? Đấy, cho nên ở đây chúng ta sẽ chọn câu giáo là A nhá. Bạn nào chưa biết thì ghi vào. Rồi tiếp theo chủ Ngọc câu hỏi số 12 À, câu 12 của chúng ta là một câu liên quan đến gì? Đến giới từ. Tuy nhiên này, giới từ này đi kèm với động từ broken ở đằng trước thì nó là kiến thức về cụm động từ. Thì đây sẽ là một câu tiếp tục phân loại. Rồi, những bạn nào điểm giỏi. The school is half empty as a series Uhm, chỉ cần nhìn đến đây thôi là có lẽ là đã đã biết được là cái chỗ cụm động từ này cần phải điền là gì rồi. Ở ờ, cái cụm động từ này nó đi với gì ạ? Nó đi với đại dịch Covid-19 thì chắc chắn nó sẽ là nổ ra đại dịch Covid-19 đúng không? và thế thì một cái cụm động từ nào mang nghĩa là nổ ra nổ ra xảy ra ấy đúng không nổ ra xảy ra thì nó đi với dịch bệnh chiến tranh thì chúng ta sẽ có cụm động từ là gì là break out đúng ạ break out nổ ra diễn ra dịch bệnh chiến tranh như vậy là chính xác của, chính xác của chúng ta sẽ là đi với cái câu 13 này này à câu 12 thì mình dịch như nào à, cái trường này này thì đã phải nghỉ học một nửa khi mà cái đại dịch covid 19 đã nổ ra một cái nổ ra đúng không ạ Thế còn đáp án đây là break in, break in là đột nhập hay là break into cũng thế. Break down thì nó có nghĩa là gì? Là hỏng hóc, đúng chưa? Rồi và break up thì có nghĩa là gì? Là chia tay, đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo chủ chúng học câu hỏi số 13. Câu hỏi số 13 của chúng ta là liên quan đến kiến thức từ loại. Đề thi kỳ 1 hoặc đề thi trung học phổ thông quốc gia thật của chúng ta ấy, chắc chắn sẽ phải có câu từ loại năm nào cũng sẽ có một câu từ loại. Chúng ta có A, B, C, D nó cùng đi ra từ một gốc từ nhưng mà nó là các loại từ khác nhau với đáp án A là educate thì nó là động từ ở đáp án B là educational thì nó sẽ là tính từ đáp án C education thì là danh từ còn educating thì nó là verb in thế bây giờ là động danh tính trạng là mình sẽ chọn từ loại nào dựa vào đâu dựa vào từ phía trước khi mà nói đến từ loại ấy, là chúng ta làm ấy, là chúng ta phải dựa vào từ liền trước thì liền trước của chúng ta nó là một cái tính từ sở hữu thì các bạn cứ nhớ trong học là sau tính từ sở hữu chắc chắn là sẽ phải cộng với danh từ đúng không danh từ thì nhìn vào bốn đáp án abcd chỉ có đáp án c là danh từ thôi đấy chưa cần phải dịch nào câu này thì tổng kết lại chúng ta sẽ dịch như sau này ờ, trẻ con ấy thì được giáo dục sớm tại nhà vì thế ba mẹ nên mua một số những cái tạp chí giáo dục đặt lên trên giá sách đúng không ạ đấy đáp án là C education ở trong cái câu 13 này thì cô Ngọc có một cái cụm từ các bạn cần ghi nhớ đó là cụm từ get này hoặc các bạn sử dụng động từ receive ok an education nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là được giáo dục nhá. Tiếp theo chủ Trung học câu hỏi số 14. Câu hỏi số 14 là kiến thức về cái gì đây? À, câu hỏi 14 thì kiến thức vừa về từ loại từ loại giống kiểu câu 13 lại vừa về từ vựng. Tại vì sao? Bởi vì là hai cái bốn đáp án ABCD này này nó à không, câu này thuần từ loại thôi các bạn ạ. Từ loại thôi. A là à không cũng là từ vựng nữa bởi vì dependence và independence thì nó khác nghĩa nhau mà đúng không nào dependence thì thằng này có nc này này nc này nó chắc chắn là danh từ rồi independence nó cũng là danh từ rồi independent nó chờ một cái như này thì nó sẽ là tính từ thế còn independently này này thì nó sẽ là trạng từ vậy bây giờ thì chúng ta thử xem là danh động tính trạng dựa vào đâu đây dựa vào động từ live live thì anh nào cũng sẽ biết live và động từ là tôi sống đúng không sống thì bao giờ các bạn là động từ thì chúng ta phải lấy trạng từ để bổ nghĩa cho động từ sống như thế nào sống một cách độc lập đấy như vậy là chúng ta chọn trạng từ thì các bạn thấy là cả bốn đáp án abcd có mỗi đáp án đi nó là trạng từ thôi đúng chưa nào câu này thì mình dịch thế nào bạn nên tìm một công việc để sống tự lập tách ra khỏi ba mẹ đúng không ạ independently A thì dependence là sự phụ thuộc B là independence có nghĩa là không phụ thuộc, độc lập C là gì? C là C là độc lập tính từ và D của chúng ta là một cách độc lập. Live independently có nghĩa là sống một cách độc lập, đúng chưa? Rồi tiếp theo trở cho Ngọc câu hỏi số 15. Câu hỏi số 15 của chúng ta ấy, đây là phần câu điều kiện. Câu điều kiện là phần cũng rất là dễ ăn điểm nhá. Đấy, trừ một cái loại câu điều kiện là câu điều kiện trộn ý là chúng ta có thể là sẽ hay bị nhầm thôi. Chứ còn là các loại câu điều kiện ấy bạn Diệu Hằng hỏi là mấy giờ thì công bố bảng điểm vậy cô? Livestream xong cô giáo sẽ công bố bảng điểm nhá, đăng lên trên fanpage. Nào câu hỏi số 15. À, ờ, câu 15 này thì chúng ta xác định cô giáo đây là câu được gọi mấy? Dựa vào cái gì ạ? Dựa vào cái mệnh đề phía sau này. Chúng ta có you would have P2 thì đây sẽ là câu được gọi là 3. Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện gì? Không thể xảy ra ở trong quá khứ. Mệnh đề if của chúng ta nó sẽ chia ở thì quá khứ hoàn thành. Đúng chưa? tức là chủ ngữ này sau đó cộng với head cộng P2. Mình hoàn toàn có thể đảo head lên đầu thay cho if và nó sẽ là head cộng chủ ngữ cộng P2. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A. Câu này chúng ta dịch như sau này. Nếu cậu đến sớm hơn 10 phút ấy, thì cậu hẳn đã có được chỗ ngồi tốt hơn rồi, đúng không ạ? Nhưng thực tế là trong quá khứ là cậu không đến trước và cậu cũng không có chỗ ngồi tốt, đúng không? Rồi tiếp theo câu số 16. Câu 16 của chúng ta thì là một câu hỏi liên quan đến so và such đúng không? Nói đến cấu trúc này, so và such. Những bạn nào chưa nhớ thì à, cô giáo nhắc lại nhá. Đầu tiên ý là đáp án đây thì đáp án đây nó không thể đúng được bởi vì chúng ta không bao giờ có very xong là that nên là bỏ đáp án đây đi. Bây giờ có be thì B chúng ta cũng tự loại trừ được bởi vì khi mà các bạn nhìn có rác ấy thì các bạn thấy là loại B bởi vì là B nó có tu mà tu chấm chấm tu vớt thì nó mới là một cấu trúc chuẩn nó có nghĩa là quá đến nỗi làm sao chứ không có true chấm chấm that ở đáp án C là enough enough cũng tương tự đó là chúng ta sẽ phải enough đi với tu verb chứ không có enough xong rồi that như vậy thì đã thôi cái câu này thì hóa ra là không cần phải nhớ câu trúc sâu sắc rồi đó là chúng ta chỉ cần loại trừ đáp án và nó ra được luôn đáp án đi rồi đúng không thế còn bạn nào chưa nhớ thì cô giáo nhắc lại đó là nếu mà các bạn dùng such thì such này sau đó cộng ơ hoặc ân này sau đó cộng với lại tính từ này sau đó cộng với danh từ đúng không nó có nghĩa quá đến nỗi làm sao thế câu số 16 mình dịch là gì anh ta là một người đàn ông quá là tử tế đến nỗi mà tất cả mọi người đều yêu mến anh ấy đúng không ạ tiếp theo câu hỏi số 17 câu hỏi số 17 của chúng ta đó là một câu hỏi liên quan đến giới từ giới từ A của chúng ta là about B là with C là by và D là to không biết là các con thế nào nhưng mà riêng cô Ngọc thì luôn luôn cảm thấy là với những câu hỏi về giới từ ấy nó sẽ là câu khỏi khó mặc dù giới từ thì trông nó rất là bé thôi nó có hai ba bốn chữ cái nhưng mà nó khó bởi vì là giới từ đâu có phải là dịch đâu mà nó phải đi kèm với lại từ liền trước và liền sau trở thành một cụm từ cố định với cái câu số 17 ấy, thì chúng ta thấy là đằng trước ấy, mình có cái danh từ attention này này nó sẽ liên quan đến cái giới từ đằng sau của chúng ta attention là chú ý mà chú ý thì phải chú ý tới cái gì đúng không ạ à, nhưng mà nhiều bạn thì sẽ dịch là chú ý về cái gì đấy đúng không à, thế thì câu này chúng ta sẽ có đáp án là gì cô giáo anh nhìn thấy phương mai thì chọn đi à, tú anh cũng chọn đi và đáp án chính xác của ngọc đúng là đáp án đi ở đây mình có attention to là chú ý tới câu này dịch này giáo sư John ý, thì đã gì nhỉ ờ, đã kêu gọi cái sự chú ý tới cái một cái lỗi nào đấy một cái lỗi cụ thể nào đấy một lỗi cụ thể đó particular mistake đúng không ở đây là mình có attention to cho nên là chúng ta phải chọn đáp án đi được chưa Tiếp theo Chủ Dung Ngọc câu hỏi số 18 à, ờ, Câu 18 của chúng ta thì à, câu này là một câu liên quan đến một cụm từ cố định Mình có in chấm chấm chấm Nó có nghĩa là đang được sử dụng Don't shut off my computer Đừng có mà tắt cái máy tính của tôi đi Nó đang sử dụng đấy Nó đang được sử dụng đấy Vậy thì chúng ta có cái cấu trúc đó là gì ạ? Đó là to be in use Là đang được sử dụng Đấy. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án D To be in use Đấy chưa Tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 19 này. The singer was chấm chấm chấm on the piano by her sister. Ở câu này thì là một câu hỏi, đây là câu cũng hơi hơi phân loại, chỉ là hơi hơi thôi. Vì đấy là câu hỏi từ vựng. Trong đề thi chắc chắn sẽ có một đến hai câu hỏi từ vựng nhá. Nào câu này chọn gì? Cô giáo đang nhìn thấy có bạn thì là bạn Phạm Đà Ly đang chọn 19B à? Mình có đáp án A là discard, B là accompanied, C là played, và đi là performed discard của chúng ta thì nó có nghĩa là bỏ đi vứt đi đúng không nếu mà accompany thì nó có nghĩa là gì ạ nó có nghĩa là gì thì cái từ này nó có rất nhiều nghĩa tuy nhiên chúng ta lại nhìn vào cái giới từ on ở đằng sau từ này đi với giới từ on thì nó lại là một nghĩa khác khi mà chúng ta gì nhỉ dùng nó uh, gọi là đứng nguyên một mình thì có thể nó lại mang nghĩa khác nhá cái từ accompany của chúng ta thì nó có nghĩa là kiểu hộ tống ai đi cùng với ai đúng chưa đấy khi nhưng khi mà nó đi với giới từ on hoặc các bạn có thể sử dụng giới từ ất thì nó lại có nghĩa là đệm đàn, đệm nhạc cho ai nhá, đệm đàn, đệm nhạc cho ai. Và câu này mình dịch là người ca sĩ thì đã được đệm đàn piano bởi người chị của cô ấy. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án B. Đấy, đệm đàn, đệm nhạc cho ai? To be, à chúng ta có to be accompanied on the piano by, đúng không? Được đệm đàn bởi ai? Đấy, đáp án là B Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong cho giáo ba dạng bài Ở đây này Như vậy là có bạn nào mà từ nãy đến giờ đúng được cho cô Ngọc từ 12 đến 15 câu không? Thì thế mới đủ điều kiện để mà lên à, điểm 8 điểm trung học sông quốc gia nhé Đề thi à, thật của chúng ta vào tháng 7 năm sau ấy Câu 19 em học từ lúc lớp 11 rồi ừ. Đấy câu 19 có bạn bảo học từ lúc lớp 11 rồi Nhưng mà bạn nào mà không học Đúng không? Để lớp 12 mới học thì coi như là như một kiến thức mới thôi Được chưa? tuần này không học, học tuần này học tiếng Anh tuần sau không học nó lại như mới nào bây giờ chúng ta chuyển tiếp học câu hỏi số 20 đây là phần bài đồng nghĩa đề thi chúng ta sẽ có hai câu tức là 0,4 điểm hôm nay cô giáo cho rất là dễ thôi bây giờ chúng ta nhìn vào câu hỏi số 20 này nào câu hỏi số 20 của chúng ta nó gạch chân cái cụm này có thể đối với nhiều bạn nó sẽ là cụm từ mới đúng không thế thì chúng ta có thể tự đoán nghĩa cho cô này dựa vào những cái mệnh đề phía trên này There are several advantages why in, in industries should move to the regional areas and the government should gì gì đấy so. Câu này mình dịch nhá. Có rất là nhiều lợi ích. Tại sao mà các cái nền kinh nền công nghiệp ấy thì nên chuyển sang gì? À, chuyển về khu vực địa phương, đúng không? À, và chính phủ thì nên gì? Nên bắt đầu điều đó. Cái take initiative to do này này nó có nghĩa là gì? À nó có nghĩa là khởi xuống cái việc gì, đúng á? Khởi xuống việc gì? Vậy đồng nghĩa sẽ là A là get down to doing. Đúng không? B của chúng ta là plan on doing. C là be active to do. Và D của chúng ta là be opposed to do. Đấy, câu này chúng ta chọn đáp án gì? Ở đây thì cô giáo đang nhìn thấy các bạn là trọng trường thì đang đưa ra đáp án là B à? Câu 20 là B á. Plan on doing á. Rồi, Phương Mai chọn B này, Trần Hương Giang chọn B. Rồi, với câu này thì có lẽ là uh, cô chúng ta phải chọn một cái câu một đáp án đúng không mà nó trội nghĩa nhất trong bốn đáp án thì với đáp án A nhá cho nhớ này get down to doing ý, thì nó có nghĩa là chúng ta bắt tay vào làm việc gì một cách nghiêm túc đúng không bắt tay vào làm một cách nghiêm túc thì đây là khởi xướng cái việc này ra đúng không ạ cho nên là với bắt tay vào làm nghiêm túc và khởi xướng việc này ra thì cô nghĩ là chưa chuẩn về mặt nghĩa chưa gần sát nhau ở tiếp theo B thì plan on doing plan on thì nó có nghĩa là dự định đúng không dự định hoặc là lên kế hoạch làm gì dự định là lên kế hoạch làm gì đấy ở đây bạn C là be active to do thì nó có nghĩa là chủ động làm gì được chưa ạ chủ động làm gì và ở đáp án D thì chúng ta sẽ có đáp án là to be opposed to do thì nó có nghĩa là gì nhỉ? Ờ, phản đối làm gì. Như vậy thì chắc chắn đáp án D thì không đúng rồi. Và chúng ta nhìn vào đáp án B nữa, plan on là dự định lên kế hoạch chứ không phải là lên kế hoạch, không phải là dự định đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ còn lại đáp án gì? Rồi, đáp án chính xác mà cô giáo chọn ở trong câu này sẽ lại là đáp án C cơ. Đó là be active to do, được chưa Chủ động làm gì, mình khởi xướng ra để làm việc đấy, đúng chưa nào? Đấy nhá. Rồi tiếp theo, Trường Trung Ngọc câu hỏi số 21. Câu hỏi số 21 này thì liên quan đến à, đề unit number 1 trong sách giáo khoa này. Frankly, whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly. Frankly ở đây của chúng ta ấy, thì nó có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là thẳng thắn, thành thật, đúng không? Thế vậy thẳng thắn thành thật thì chúng ta sẽ bằng với đáp án gì? A đó là unselfishly. Unselfish nó có nghĩa là không ích kỷ. B của chúng ta là loyally thì nó có nghĩa là một cách trung thành. C là honestly thì nó có nghĩa là thật thà đúng không? Và câu D của chúng ta là constantly thì nó có nghĩa là gì? Là liên tục. Như vậy thì chúng ta thấy là friendly nó sẽ bằng với honestly đúng không ạ? À, thẳng thắn, thành thật đúng chưa nào? Tiếp theo chúng ta ngọc câu hỏi số 22. Ở đây đó là phần bài đối nghĩa. Nào, cô giáo chọn bạn à, đưa ra đáp án câu 22 và 23 này. Rồi, cô giáo nhìn thấy bạn là Phương Anh nhá. Đưa ra đáp án là 23 là C này và 24 là A. À không phải 22 cơ mà. 22 bạn chọn là D và 23 thì bạn chọn đáp án là C. Bây giờ cho anh nhìn một câu hỏi số 22 này. My friend and his soccer coach are incompatible. they are always arguing. Trong câu hỏi số 22 ý, thì các bạn để ý nhá cái từ income compatible chúng ta nó có cái tiền tố y này này cho nên nếu như mà bỏ cái tiền tố y này ra thì nó sẽ là một từ gì đối nghĩa với nó ờ, chúng ta có compatible thì nó có nghĩa là gì tương thích hợp nhau đúng không vậy thì khi thêm tiền tố in vào nó đối nghĩa với nó nó sẽ là không hợp nhau xung khắc với nhau không hợp nhau thì đối nghĩa với nó đây là tìm từ đối nghĩa thì nó sẽ là gì là rất hợp nhau đúng không rất hòa thuận và chúng ta có cái cấu trúc là get on well with somebody ấy hoặc là get on very well nó có nghĩa là hợp đấy vậy đó chính xác sẽ là đi nhớ chưa Uh, câu này dịch như sau bạn tôi và cái người huấn luyện viên bóng đá thì rất là không hợp nhau chấm này họ thường xuyên xảy ra cãi vã đấy chưa tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 23 it is believed that in 10 years time uh, trong cái câu này thì các bạn để ý đây là câu bị động gì câu bị động kép đúng không câu bị động kép ở đây cũng là một câu ờ, mà nó hay xuất hiện trong dạng bài viết lại câu nhá Không chỉ là viết lại câu Nào câu này dịch như thế nào Người ta tin rằng thì trong 10 năm nữa Bệnh AIDS sẽ được kiểm soát Chúng ta có tu vi under control là được kiểm soát Vậy đối nghĩa với được kiểm soát nó sẽ là mất kiểm soát đúng không? Ờ, không kiểm soát được Và chúng ta có A là out of practice B là out of order C của chúng ta out of hand Và D của chúng ta thì là out of để nguyên thế tất nhiên là how to hợp để nguyên thế thì nó sẽ không có kinh nghĩa gì rồi đúng chưa nào câu này thì bạn bạn ý đang chọn đáp án là C đó là out of hand um, hand của chúng ta là tay out của chúng ta là ngoài out of hand của chúng ta giống như kiểu ngoài tầm với ngoài tầm tay tức là ngoài cái tầm mà chúng ta có thể kiểm soát được đúng chưa nó chính là bằng với là gì ạ nó chính là bằng với out of control nhưng mà nếu như mà cho các bạn cái đáp án là out of control thì chắc chắn là các bạn sẽ chọn ngay và và chọn ngay đường nó đúng không nên mình để out of hand cho nó khó hơn một tí out of hand ngoài tầm tay ngoài tầm kiểm soát được chưa rồi tiếp theo chủ chúng học câu hỏi số 24 câu hỏi số 24 cô giáo nhìn xem có bạn nào đưa ra đoàn không nào đây là phần uh, chức năng giao tiếp và đề thi của chúng ta có hai câu hai câu này bao giờ cũng là phần mà gì à, ăn điểm tuyệt đối chúng ta đừng bao giờ để mất bất kỳ cái câu nào trong phần chức năng giao tiếp nhá Julia và em thì đang nói chuyện về cái người bạn mới của, của họ Julia nói gì mà em nói này Yeah, not bad, I suppose. Đây, người ta trả lời là not bad. Thế thì cái câu trên ý, bạn ý sẽ nói gì? A này, ừ, anh ta trông cũng đẹp trai đấy nhở? Câu B này, à, cậu có thường xuyên gặp cậu ấy không? Câu C này, cậu đang nghĩ cái gì đấy? Và câu D này, cậu gặp cậu ấy như thế nào vậy? Thế bên dưới người ta trả lời là not bad có nghĩa là không tồi đâu. Đúng không? Tôi nghĩ là không tồi đâu. Ý là sao nhỉ? Trông cậu ấy cũng được, được chưa? Như vậy thì ở đây các bạn sẽ chọn cô giáo đáp án là gì rồi? Rồi, cô giáo nhìn thấy bạn Trần Hương Giang đưa ra 24 là A và đáp án chính xác của chúng ta đúng là A. Anh ta anh cậu ấy trông thật là đẹp trai đúng không? Ừ, trông cũng không tồi đâu, đúng không ạ? Rồi tiếp theo Chủ Trung Ngọc câu hỏi số 25. Nam và Lan thì đang nói chuyện ở trong văn phòng khi mà họ có một cái gì? Có một uh, uh, bữa uh, gọi là uh, tiệc trà đúng không ạ? Rồi, bây giờ uh, Nam nói này, "Would you like to join us for dinner after work?" cậu có muốn ăn tối cùng với bọn mình sau khi mà tan làm không? Rồi, Lan trả lời, đây là một câu mời. Nếu mà mời thì phép lịch sự là chúng ta phải trả lời thế nào? A. Thanks, you can cook dinner. Cảm ơn nhá. Cậu có thể nấu bữa tối đi. Sao lại cảm ơn nhá, cậu có thể nấu bữa tối đi không được. Đúng chưa? Vì người ta mời mình cơ mà. Câu B này, I love to. Nghe đã thấy rất đúng rồi. Bởi vì cái cách trả lời I love to là cái cách trả lời truyền thống cho cái câu hỏi về would you like. Đấy khi mà chúng ta muốn người ta mời mình có nhã ý mời mình rồi thì mình đáp lại một cách lịch sự dù mình không đi được nhưng mà mình vẫn phải cảm ơn mình vẫn thể hiện là mình rất thích nhưng mà mình không thể đi được ờ, tớ rất là muốn thế nhưng mà tớ phải hoàn thành một bài báo cáo quan trọng cho ngày mai đây là một lời từ chối nhẹ nhàng đúng không hay chúng ta chọn đáp án là b đấy đáp án c này cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu thế nhưng mà tớ có thể làm sao tự nấu ăn được à, câu này không được và câu đi của chúng ta what's wrong with you là cậu bị làm sao đấy đúng không ạ như vậy chúng ta chọn câu giá đáp án là b nhá rồi ok, tất cả các bạn đều à, đều chọn được à, hai cái câu này đều đúng bạn Trần Tuấn này, Trần Trung Kiên này, Quân Lê này. Ok. Bây giờ thì cô giáo sẽ đến với phần bài mà hôm nay cô giáo thấy các bạn à, nói là rất là hay đúng không? Đó chính là phần gì? Đọc điền. Đọc điền ngày hôm nay thì chính là cái chủ đề rất là theo dòng sự kiện đó là về hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên đúng không? Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có hoa hậu hoa hậu thế giới à, hoa hậu hòa bình thế giới đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta nhìn xem nhá đề thi trung học phổ thông quốc gia thì cũng tương tự theo cái kiểu đó là uh, chúng ta cũng cập nhật những cái thông tin rất là thời sự đúng không ví dụ như về covid 19 này về hay là về thảm họa thiên tai này đấy thế nên là đây mình cũng ờ, đây bạn Đinh Bảo bảo là hay lắm cô ơi Thế thì bây giờ mình thử xem là các bạn nhận xét một cái đề bài đặc biệt hay Thì chúng ta có làm đúng không nhá Nào bây giờ thì cô giáo sẽ chọn một bạn đi Đúng không ạ à, À thủy Tiên à Không phải Thủy Tiên là bạn Lương À ok Nhưng mà cô giáo chỉ nhớ là Nguyễn Thúc thôi Bởi vì là cô giáo cứ đọc nhầm thành là chữ Trúc ấy Thế đến hôm mà cô giáo đọc báo thì lại thấy là Nguyễn Thúc Thế là mình cứ nhớ là Thúc Đấy Nhưng mà không là Thúc Thủy Tiên là Nguyễn Thúc thủy Tiên nữa thủy Tiên đúng không? Ok ok ok Rồi bây giờ thì chúng ta để Hảo đọc điền á <laughs> Có khi nào năm nay là vấn đề học online không ta? Cũng có thể chứ đúng không ạ? Mà nếu là vấn đề học online thì lớp live T lại quá là làm được bởi vì sao? Bởi vì cô Ngọc đã cho bài đọc điền về vấn đề học online rồi Các bạn có nhớ không? Nào bây giờ thì à, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 26 nhé Nào câu hỏi số 26 Bây giờ 26 của chúng ta là có 4 đáp án như sau Thế hôm nay các bạn có thấy đề thi của cô Ngọc hay không nào? Có thấy đề hay không? Toàn bộ đề ấy để cô Ngọc sẽ mỗi một à, tuần chúng ta sẽ có một đề thi thử đúng không? Các bạn cứ theo sát đúng các đề thi thử này của cô Ngọc theo độ khó tăng dần là chúng ta sẽ có những cái bước tiến vượt bậc trong điểm số của mình. Nào bây giờ cho nhìn vào cho giáo câu hỏi số 26. 26 là có bốn đáp án này. A là confident, B là gì? Confidentially. C của chúng ta là cũng là đuôi ly nhưng mà lại là một cái từ khác đúng không? Như vậy ở đây là chúng ta thấy là hơi khó khó rồi này nhiều bạn là chúng ta sẽ bị nhầm đúng không ở <laughs> ờ, cái đáp án uh, B là confidentially thì nó có nghĩa là gì nó có nghĩa là bí mật đúng không confidentially thế còn đáp án C thì nó có nghĩa là một cách đầy tự tin đấy thì câu 26 này là cái câu mà chuyên ở trong một bài đọc điền kiểu gì cũng có đó là cái câu hỏi về từ loại đúng chưa câu hỏi về từ loại nào ở đây thì uh, bạn nhìn này cô ơi tổ chức nhiều thi cho đỡ sai ngu ạ à. ok A là confident tức là tính từ B có đuôi ly thì nó sẽ là trạng từ C nó là một trạng từ cũng là vì có đuôi ly Và D nó là tính từ Đầu tiên các bạn phải loại trừ 50 cho 50 cho cô đã Bằng cách là mình xem là trong tính hay trong trạng Thì bây giờ nhìn vào đây nhá Các bạn nhìn vào đây này thì các bạn có cái động từ express Cô nhớ là trong bài hùng biện của của Tân Hoa Hậu này này Là cũng có từ express Cô nhớ là cái hôm đấy là Tân Hoa Hậu nói cái câu gì nhỉ Cô không nhớ cả bài nhưng muốn nói là À cái câu hỏi hôm đấy mà tân hoa hậu được hỏi ấy các bạn ạ nào nào nào cô giáo trò chuyện các bạn một chút nhá thì theo dòng sự kiện nhá thì cái câu hỏi mà tân hoa hậu được hỏi ấy, là cái câu hỏi là nếu như mà bạn được uh, nói chuyện với một người ờ, để cảm ơn hay sao thì các bạn sẽ chọn nói với ai thì các cái người ờ, các cái hoa hậu của các nước khác thì chọn là nói chuyện với tổng thống đúng không với hoặc là các thứ xong cô thấy màn hình mờ thế nhỉ đợi cô giáo lấy nét lại cái máy quay nhá đấy cứ thỉnh thoảng nó chắc là nó lấy nét vào tay của cô đấy thì tân hoa đấy có thấy nét hơn hẳn luôn thì tân hoa hậu việt nam quá thông minh luôn à hoa hậu ờ, của chúng ta quá thông minh luôn đúng không hoa hậu english phí tinh ngọc á <laughs> hoa hậu chúng ta quá thông minh luôn đó là gì là chọn là người đã uh, phát minh ra vaccine đúng không Astra mà không lấy một đồng đồng nào ấy đúng không ạ vì vì vì nhân loại đúng không đấy mục đích hòa bình à, mục đích uh, vì sức khỏe nhân loại đấy thế là đã đã rất là gây ấn tượng rồi đúng không thêm nữa đấy là gì cái cô hoa hậu này là khác với tất cả cô hoa hậu khác nữa đấy là cô hoa hậu này là trợ là trợ giả khi mà cô hoa hậu này là sinh viên thì cô hoa hậu này kiếm tiền part time job là trợ giả tiếng Anh và cô hoa hậu này thì cũng là sinh viên của khoa tiếng Pháp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn của thành phố Hồ Chí Minh tức là khác với tất cả họ khác là cái tiếng anh của cô ấy rất, rất là giỏi đúng không giỏi hơn hẳn luôn ấy cho nên là họ rất tự tin và họ cái câu trả lời của họ rất là dài đúng không ạ và thể hiện được rất là nhiều cái cái trí thông minh của họ thế nên là vấn đề ở đây đấy là đấy tiếng anh nó rất là quan trọng đúng không các bạn và lý do tại sao mà các họ khác có thể không bằng Thủy, Thủy Tiên à đúng không? À, vẫn kém tuổi cô Ngọc mà 25 tuổi hay 23 tuổi đấy đúng không? Đấy, đó là chính là vì là tiếng Anh rất giỏi Mà thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp đấy các bạn ạ à. à, Yes, rất rất giỏi luôn Rồi ok, thấy cái câu số 21 này thì các bạn sẽ thấy cô giáo là chọn đáp án gì ở đây đây Nào chọn đáp án gì? Đương nhiên là các thấy là đây là động từ thì chúng ta sẽ thấy là trạng từ sẽ bổ nghĩa cho động từ thường Vậy là chúng ta sẽ gạch bém cái đáp án A và đáp án D để đi Chúng ta còn BC này sau đó các bạn sẽ thấy là gì một cái là bảo mật một cái là tự tin cô hoa hậu này phải trình bày một cách tự tin chứ đúng không thế thì dựa vào nghĩa chúng ta sẽ loại trừ được đáp án b và sẽ chọn đáp án c đúng không ạ đấy như vậy chúng ta có đáp án là c đó chưa rồi ok tiếp theo chị Trung Ngọc câu hỏi số 27 nào câu hỏi số 27 của chúng ta chọn đáp án gì ở đây chúng ta có bốn đáp án này a là arrived b là arrives c là has arrived d là will arrived câu này là một câu chống liệt thôi nhá một câu về thì a là thì quá khứ đơn này B đó là thì hiện tại đơn này C đó là thì hiện tại hoàn thành này và D của chúng ta là thì tương lai đơn câu 27 này các bạn chọn gì tương lai đơn hay là gì đây hay là gì thì nhìn vào đây đây đúng không ạ các bạn có enter the thế đây là thì thùy gì thì quá khứ đơn đúng chưa ngay khi cô ấy đến Thái Lan thì Thủy Tiên đã đúng không ạ đúng chưa đã bước vào top 5 hoa hậu uh, được gì bình chọn nhiều nhất bởi gì bởi khán giả trước khi vào cuộc thi Nói gì thì nói chứ riêng nói về bình chọn thì Việt Nam chắc chắn là đứng top rồi, đúng không? Thế câu số 27 các bạn sẽ thấy gì? Trần Hương Giang câu 26 em sai ngu. Ui giời ơi, bạn Giang này học khá giỏi trong lớp cô mà lại sai câu này à? Quá buồn, đấy thấy chưa? Cho nên là học giỏi nhưng mà thiếu cẩn thận là vẫn sai như bình thường. 27 chọn đáp án gì ạ? Vâng, chọn đáp án là A cho cô giáo, đó là arrived, đúng chưa? Rồi Thùy Tiên nhá, ừ, Thùy Tiên. Tiếp theo câu hỏi số 28. Câu hỏi số 28 của chúng ta đó là câu hỏi liên quan đến gì nhỉ? Ờ, phần uh, cụm động từ. A của mình là show up, B là show up, C là show around và D là show through, đúng không? Thì có lẽ là câu này các bạn cũng khoanh luôn ở đáp án B. Cô biết là tại sao các bạn kêu bài này của cô Ngọc hay rồi. Khả năng là do dễ. Dễ là sẽ đồng nghĩa với hay. Đấy, học sinh là đọc điền đọc hiểu mà dễ là đồng nghĩa với hay, đúng không? à hay dễ quá show off show off thì chúng ta dịch là gì ạ dịch là khoe khoang đúng không nhưng mà cái câu này thì thùy tiên không phải là khoe khoang mà mình phải dịch là gì đã gây được sự chú ý đúng không đã thể hiện rất là tốt bạn phạm đà ly 26 sai ngu part 2 buồn buồn buồn buồn nào câu 26 à câu 20 uh, 28 à thì câu này là thủy là cô ấy tức là thủy tiên đúng không đã thể hiện đã gây được sự chú ý về cái kỹ năng catwalk của mình này và tạo dáng với lại áo tắm ở phuket đúng không ạ à, hay quá chúng ta chọn bio là short đúng không được chưa dễ rồi bây giờ mới nhận ra sai ngu quả ừ uh -huh. cái neo của cô nó không khí noel quá <laughs> chuẩn luôn tiếp theo câu hỏi số 29 này câu hỏi số 29 là câu hỏi về liên từ A của mình là because, B là because, C là despite, D là although Câu này quá dễ. Đầu tiên loại trừ cho cô giáo đó là nhìn vào đằng sau ấy, nó là a, a food cái gì gì đấy đây. Tuy nhiên nhá, các bạn không cần phải dịch các bạn chỉ cần nhìn là không có động từ không có to be không có động từ thì đây không thể là mệnh đề được đúng chưa không phải là mệnh đề thì không thể nào mà chọn be với lại đi được chỉ thể chỉ có thể là because hoặc là despite thôi thế thì các bạn lại thấy này có lẽ là đây cũng không phải là từ mới bởi vì ai mà chả biết cái chỗ này là độc đúng không food thì là thức ăn thì đây tức là ngộ độc thức ăn tức là ngộ độc thực phẩm incident là vụ việc vậy có nghĩa là kỹ năng catwalk thể hiện rất tự tin rất khủng đúng không mà lại bị gì bị ngộ độc thế thì suy ra các bạn thấy là đây là mệnh đề đối lập mặc dù bị ngộ độc thức ăn nhưng mà vẫn thể hiện rất tốt trong phần thi áo tắm đúng không ạ vậy thì chúng ta chọn đi spy cho cô đấy à rồi tiếp bốn câu vẫn là dễ này tiếp câu số 5 này câu số 5 của chúng ta là động từ achieved put gave hay là set rồi, ở đây thì các bạn lại có một câu siêu dễ luôn bởi vì đằng sau ô trống của các bạn là ago. Có lẽ là bạn nào cũng có, và quên bạn nào cũng biết. Trần Hương Giang bài này hay quá luôn cô ơi. Ok, tí nữa cô giáo sẽ chụp lên các bạn xem nhá. À, các bạn có muốn nhận đáp án chi tiết của đề này không nhỉ? Nào, bạn nào muốn nhận đáp án chi tiết của đề uh, thi học kỳ 1 này của cô giáo nào? Giải thích chi tiết từng câu một, dịch cho cô dịch cả bài đọc điền đọc hiểu. Có bạn nào muốn nhận không? cô giáo đây đã sẵn sàng bởi vì sao bởi vì là live t sắp bắt đầu nhá và những bạn nào mà chúng ta muốn đăng ký khóa live T để ôn luyện cùng 9 cộng môn Anh với cô Ngọc thì chúng ta hãy đăng ký ngay luôn bởi vì thứ năm tức là ngày kia cô Ngọc sẽ khai giảng trong khóa. Đây các bạn nhìn thấy này, đề nào của cô Ngọc cũng sẽ có một cái đáp án chi tiết như thế này. Đấy. Team của cô Ngọc rất là cập nhật nhá. Đề nào cũng sẽ có đáp án chi tiết. Đấy. Và khi mà chúng ta vào khóa live T thì không chỉ những cái đề trong hộp đề cô Ngọc đã sẽ chữa cho các bạn hộp đề bí kíp lật đề ấy mà các cái đề theo thời gian thực cũng sẽ được cập nhật đây các bạn nhìn này đây là đáp án chi tiết của cô giáo đấy các bạn biết bao nhiêu trang không 29 trang 29 trang đó được chưa cho nên là chúng ta muốn nhận đáp án chi tiết nào đó được chưa rồi ok nhá khóa live t cũng thế đề nào cũng sẽ có đáp án chi tiết rồi chi tiết và livestream chữa rồi Có ạ, à, Kim Loan có ạ à. Rồi ok, thế thì tí nữa cô học đăng lên cho bạn nhá Nào bây giờ thấy câu số 30 này Thì mình nhìn thấy có ở goal ở đằng sau rồi Thì chắc chắn mình sẽ dùng gì các bạn dùng từ set nha các bạn yêu Vậy đáp án chính xác của mình sẽ là đi Đấy ạ Bởi vì set ở goal nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là đặt ra mục tiêu Được chưa ạ? Rồi bây giờ thì cô Ngọc sẽ dịch toàn bài ngày hôm nay cho các bạn Bởi vì các bạn kêu hay quá đúng không? Cô Ngọc sẽ dịch toàn bài cho các bạn Và bây giờ cô Ngọc sẽ dùng đáp án chi tiết của cô Ngọc để dịch toàn bài cho các bạn Đây, các bạn nào mà chúng ta muốn nhận đáp án chi tiết này comment xuống dưới đây cô giáo xem nào Thả tim đi, ok Làm đáp án chi tiết rồi đây, đúng không? Do 2 k tư đây Từ từ nhá, để sau mạng nhà cô bị Thế là bị làm sao lâu, cho lâu thế Nào bây giờ cô giáo sẽ um, Trời ơi gì vậy em ơi Rồi ok Đây nhá các bạn nhìn này cô giáo sẽ zoom thật to cho bạn Từ từ nhá Để uh, cô sẽ Để nó lấy nét đã Ok Rồi các nhìn đáp án chi tiết này Chúng ta vuốt sang vuốt xuống cái bài đọc điền nhá Đâu bài đọc điền đâu Đây bài đọc điền đây Nhìn này dịch toàn bài Ok nào dịch toàn bài cho 2K4 Ơ tôi chết cái gì đấy Rồi ok cho màn hình ngang ra Rồi ok Đấy, sau mỗi một câu hỏi cô giáo sẽ dịch toàn bài cho bạn Không bao, không có cái gì tuyệt vời hơn khi mà làm bài đọc hiểu mà lại có dịch Bởi vì sao? Sau khi mà đã chọn được đáp án ý Nếu bạn dịch mà lại hiểu dịch toàn bài tiếng Việt thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhớ được bài đọc đấy đúng không ạ nhớ giống như kiểu thuộc đáp án luôn ý đúng không nào bây giờ nhìn nhá gì đây nhỉ Miss Grand 2021 Thùy Tiên tự tin thể hiện bản thân tiếp thu góp ý của khán giả để hoàn thiện kỹ năng hình ảnh ở cuộc thi. Ngay khi mới sang Thái Lan thì Thùy Tiên đã lọt vào top 5 được khán giả bình chọn nhiều nhất trước cuộc thi. Trong những hoạt động bên lề thì cô đã trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh một cách lưu loát. Người đẹp nỗ lực học nói và hát bằng tiếng Thái để gây chú ý với ban tổ chức lớn khán giả quốc tế. Cô thể hiện kỹ năng catwalk và tạo dáng với áo, tắm ở Phuket dù trước đó gặp phải sự cố ngộ độc thực phẩm. Người đẹp đã nhận danh hiệu là gì? À, trình bày áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn dành cho thí sinh diện áo tắm. Với kết quả này thì cô nhận được phần thưởng là một bức ảnh bikini do ban tổ chức thực hiện và đăng tải trên fanpage của cuộc thi. Vượt qua năm 9 cô gái từ các quốc gia vùng lãnh thổ thì Nguyễn Thúc Thùy Tiên 23 tuổi đoạt vương miện Miss Grand International 2021 trong chung kết tối ngày 4 tháng 12, thành tích cao nhất của thí sinh Việt Nam tại cuộc thi này trong 9 năm qua. Trước đó thì Thùy, Thùy Tiên cho biết đặt mục tiêu là tiến sâu vào đêm trong chung kết, đúng không? Rồi ok, hay quá, được chưa? Rồi đấy, tí nữa thì à, cô Ngọc à, sẽ đăng đúng không? cho những bạn nào mà cần cái gì bài đọc này cho các bạn nhé. Em thích dịch toàn bài lắm à? Phải nói là siêu chi tiết. Rồi, đấy, khóa live day của cô Ngọc sẽ là như vậy. Ok, demo cho các bạn. Trong khóa học còn hay hơn nhiều. Ờ, ok, rồi bây giờ thì sẽ đến hai bài đọc hiểu. Tuy nhiên thì hai bài đọc hiểu uh, trên fanpage cô giáo sẽ không thể chữa đọc hiểu được vì lý do thời gian các bạn nhá. Đọc điền cô giáo chữa bạn dịch các bạn đấy là là là là là cô giáo đã cố gắng hết sức, còn đọc hiểu cô giáo xin phép các bạn là cô giáo đọc đáp án cho các bạn nhá, để các bạn đọc nha. Nhưng trong khóa live tê thì cô giáo chữa hết, còn trên page thì cô giáo sẽ đọc điền đọc hiểu đọc đáp án thôi, được chưa? Bây giờ thì cô giáo sẽ đến với lại phần uh, bài tiếp theo của chúng ta đó chính là gì ạ? Đó chính là phần chọn lỗi sai. Ok. Nào bây giờ các bạn nhìn cô giáo câu hỏi số 43. Câu hỏi số 43 của chúng ta như sau này. A là demanded from, B là serious attitude, C là good team spirit và D là that they work hard. Nào câu hỏi số 43 thì chúng ta chọn đáp án gì? Ở đây thì các bạn thấy này, À, chọn lỗi sai thì thường nhá là hai câu lỗi sai ngữ pháp và một câu lỗi sai từ vựng hoặc cặp từ dễ gây nhầm lẫn. Trong câu này thì các bạn thấy để ý cô giáo này, nó có liên từ em khi mà câu lên từ hen thì khả năng rất rất cao nhé là nó sẽ là sai cấu trúc song song bởi vì là trước en và sau en là phải cùng một cái dạng thức từ thì các bạn nhìn thấy là a serious uh, attitude towards work nó là một cái cụm danh từ xong rồi good team spirit nó cũng là một danh từ cụm danh từ nhưng mà tự nhiên đằng sau en này nó lại là một cái mệnh đề dây là chủ ngữ work hard là một mệnh đề đúng chưa như vậy thì các bạn sẽ thấy cô giáo là cái bộ câu 43 này này bạn Hiếu Nguyễn bạn bảo là 43 mà là D Sai thì có người yêu Ui giời ơi Thông minh quá cơ Sai có người yêu ừ. Thế thì bạn nào cũng muốn sai cả Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đi Được chưa nào Rồi ở đây thì các bạn sẽ có trong đó là Một bệnh đề nhưng mà thực tế là phải phải điền một gì Một cụm danh từ Nên sửa lại thế nào Sửa lại cụm danh từ là họ làm việc chăm chỉ Thì sẽ sửa lại là sự chăm chỉ và sự làm việc chăm chỉ của họ đúng không? Thì nó sẽ là gì? Their hard work đúng không ạ? Đấy. Rồi tiếp theo chủ cho Ngọc câu hỏi số 44. Câu 44 của chúng ta thì đây là cấu trúc về thức giả định. Chúng ta có it is này, sau đó cộng với tính từ này, đúng không? Sau đó cộng với gì? Cộng với một mệnh đề, đúng không ạ? Mà nó sẽ phải chia như thế nào? Chia nguyên mẫu. Chứ nó chả chia cái gì hết, nó để động từ dạng nguyên mẫu. Thế mà các bạn thấy cái từ turn cho off này này nó lại đang để ở ed nó chia nó đang chia quá khứ đúng không ạ vậy thì các bạn sẽ lấy là sai và chúng ta sẽ để nguyên mẫu là bỏ ed đi và nó sẽ là turn off đúng chưa đấy à, câu 44 của chúng ta là b câu này dịch như thế nào điều quan trọng là bạn cần phải tắt lò sưởi mỗi sáng trước khi mà bạn đi học đúng không để bạn là b nhá tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 45 này câu 45 là we know that we have to work hardly to earn a living ourselves and support the family Câu 45 thì các bạn thấy A là that, B là hardly, C là ourselves và D là support Đương nhiên sai ở đâu các bạn? Sai ở đâu? Đây chính là theo cấu trúc như đề thi đấy, đó là cặp từ dễ gây nhầm lẫn. Một cặp từ dễ gây nhầm lẫn. Cặp từ nào các bạn? Đó là cặp từ hotly và cặp từ hot. Hai anh này đều là trạng từ. À, hai anh ý đều là trạng từ nhưng mà cái anh hotly thì anh ý dịch là hầu như không tức là anh ý đứng trong câu khẳng định nhưng mà mang ý phủ định còn anh hard này thì là trạng từ mang nghĩa là gì mang nghĩa là kiểu như là chăm chỉ ví dụ work hard là làm việc một trong cách chăm chỉ chẳng hạn thế cái câu này mình dịch là chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ phải làm việc một cách chăm chỉ để có thể kiếm sống và hỗ trợ gia đình như vậy thì phải là làm việc chăm chỉ thế thì nó phải là work hard chứ không thể là work hardly được cho nên đáp án chính xác sẽ là B và đổi là gì? Bỏ đuôi ly này đi, được chưa ạ? Rồi tiếp theo chủ trung học câu 46, 47, 48 Đó chính là phần viết lại câu sao cho nghĩa không đổi đúng không? Nào câu 46 của chúng ta như sau này à, rồi ok cái uh, câu ở trên đề này cô giáo ghi nhầm đấy nhá ok EST các bạn nhắc thêm SC đây cô giáo đánh nhầm đấy các bạn ạ rồi câu 46 chúng ta dịch như nào này It is much more difficult to speak English than to speak French một câu về so sánh hơn thường ấy nó sẽ đổi thành so sánh ngang bằng thường là như vậy nhưng mà cũng có thể đổi thành so sánh hơn ngược lại cái câu 46 mình dịch là nói tiếng Anh ý, thì nó khó hơn nhiều so với nói tiếng Pháp Nói tiếng Anh khó hơn nhiều so với nói tiếng Pháp à? Thế thì bây giờ mình có đáp án đây này. Để nói tiếng Anh thì khó hơn so với nói tiếng Pháp. To speak English is more difficult than to speak French. Quá chính xác, đúng chưa? Còn câu B thì mình dịch là gì? Uh, B thì là nói tiếng Anh. Câu B này sai luôn cấu trúc là bởi vì bên trên dùng verb in và bên dưới dùng tu verb. Câu C tương tự bên trên cũng verb in bên dưới tu verb in. Và câu đi thì các bạn thấy sai nghĩa Nói tiếng Pháp khó hơn nói tiếng Anh Câu này sai nghĩa, đúng chưa? Tiếp theo câu hỏi số 47 là một câu tường thuật trực tiếp này Nam said to the taxi driver Please turn left at the first traffic light Nam nói chuyện với lại cái ông lái taxi là à, Làm ơn hãy rẽ trái à, cái... Cô giáo bị líu lưỡi rồi Làm ơn hãy rẽ trái ở cái gì? Đèn giao thông đầu tiên Thế thì bây giờ con thấy này làm ơn hãy rẽ trái đúng không? Chứng tỏ là cái sắc thái biểu cảm này của Nam ý Nói với lại bác tài xế đó chính là yêu cầu đúng không mà yêu cầu trong tiếng Anh thì các bạn sẽ dùng cấu trúc tường thuật đó là tell somebody to do something đấy tell somebody to verb có nghĩa là yêu cầu ai làm gì suy ra đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì đáp án đi Nam told the taxi driver to turn left at the first traffic light đúng chưa đấy đáp án đi nhá tiếp theo câu hỏi số 48 này uh, he lost his job 3 months ago anh ta thì đã mất việc 3 tháng trước anh ta mất việc 3 tháng trước thì đây là một câu hỏi về thì quá khứ đơn. Thường ấy là nó sẽ viết lại là chuyển thành thì hiện tại hoàn thành. Thường là như vậy. Và hoặc là hoặc là ở đây cô giáo nhìn xem nào. Không có hiện tại hoàn thành đúng không? Thế thì đây cấu trúc này. Đây, cấu trúc này của chúng ta như sau đó là it is này, sau đó cộng với lại khoảng thời gian này, đúng không? Sau đó cộng với xin sau đó cộng với một mệnh đề thì mình sẽ dịch là gì? Ờ, đã bao lâu kể từ khi làm sao? câu này dịch là đã 3 tháng kể từ khi anh ta mất việc hoặc là câu gốc anh ta mất việc 3 tháng trước đã 3 tháng kể từ khi mất việc đúng không bạn Hiếu bạn bảo là bắn vài câu tiếng Pháp đi cô á tiếng Pháp có câu gì bonjour đúng không có từ gì ơ ờ, em gái cô Ngọc ở ờ, em gái ruột của cô ở Pháp mà chị ấy ở Pháp được 7 năm rồi năm nào cũng về Việt Nam từ khi dịch thì đến bây giờ hai năm rưỡi chưa được về tiếng mà chị ý nhá tiếng anh tiếng pháp đều học giỏi ờ mà tiếng pháp gần giống nó cũng nhiều nhiều nhiều từ uh, kiểu như là giống giống tiếng anh ý mà cô thấy nhưng mà cô thì không nói được tiếng pháp uh, ý là sao nhỉ kiểu cô cứ cảm thấy như kiểu là nói cái cái ngữ điệu của nó cô không bắt chước được cái ngữ điệu của tiếng pháp thật sự luôn không không thể bắt chước được ngữ điệu của tiếng pháp mình nói tiếng pháp nghe nó kiểu phèn chúa lắm rồi ok bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ngọc câu hỏi số 4950 4950 thì chúng ta sẽ thấy là phần kết hợp câu. Nhưng mà nhá, chị em em gái cô ấy, chị nói tiếng Pháp như chim luôn. Tức là kiểu nói nói nói nhanh ý. Cô thấy nói nhanh kinh khủng. Mình không thể nào mà học được cái ngữ điệu tiếng Pháp đấy. Em gái cô sinh năm 94 đúng không ạ? À? Đúng. Chị ấy được học bổng à, toàn phần của chính phủ Pháp đi à, du học à, từ hệ đại học, sau đó học xong thạc sĩ sau đó bây giờ thì chị cũng làm về mảng giáo dục và chị thành lập một cái công ty riêng để uh, cái nghề của chị ý thì cô thấy ở Việt Nam ta thì cũng chưa cô cũng chưa có bạn bè đồng nghiệp mà ở mảng ngoại ngữ mà làm theo cái công việc như chị ý đấy uh, chị ý là mở một công ty riêng đã mở một công ty riêng và làm một cái mảng cũng là cũng là là là giáo dục bởi vì là uh, chị học thạc sĩ là ngành uh, ngành ngành uh, ngành giáo dục này còn học đại học thì là ngành truyền thông truyền thông ở trường ờ, trường gì nhỉ Paris 8 à đấy thì ờ, có một cái ngành đấy là à chị làm cái này các bạn này đấy nếu như bạn những bạn nào mà theo ngoại ngữ thì có rất nhiều nghề cho các bạn lựa chọn nhá theo theo học ngoại ngữ đấy là chị lành thành lập công ty riêng mà cái cái nghề của chị rất hay nhá mà cũng cũng rất là uh, có kinh tế đấy là cái nghề là như này này cô thấy ở Việt Nam mình là bạn bè cô là chưa chưa thấy ai làm đấy cả Ừ, đấy là chị ý là ừ, tức là nôm na ra là thế này này tức là nhá à, ví dụ một công ty nào đấy mà muốn đào tạo nhân sự mà họ sẽ thuê mời giáo sư đầu ngành về đào tạo nhân viên cho họ thì vị giáo sư đấy là sẽ có chuyên môn đúng không vì đào tạo cho nhân viên mà nhưng mà vị giáo sư đấy sẽ lại phải thuê cái công ty của chị em gái cái kia của em gái cô để em gái cô sẽ lên toàn bộ cái bài giảng Đấy, lên toàn bộ bài giảng uh, kiểu kiểu design kiểu design cái cái cái cái bài giảng thiết kế bài giảng và cô thấy là là được trả lương rất cao các bạn ạ Đấy, thiết không phải nhưng mà không phải thiết kế bài giảng theo kiểu soạn bài đâu mà, mà ở đây là tức là phải tìm hiểu rất rất nhiều thứ và và áp dụng rất nhiều công nghệ ấy. đấy đấy kiểu kiểu như thế các bạn ạ nói chung là cô thì vì là cô chưa thấy ở đây nó nó nó nó có cái cái cái nghề như thế đâm ra cô cũng không hiểu sâu được nhưng mà đại loại là chị cũng rất giỏi những cái công nghệ đấy thì uh, đấy kiểu công nghệ số ấy các bạn và rất giỏi ngoại ngữ nữa thế nên là chị như vậy và và chị cũng đi ờ, dạy à, tiếng pháp cho nhân cho cho những nhân viên ở từ người việt sang pháp để mà làm việc và khi mà tiếng pháp chưa chưa chưa có kiểu như là chưa tốt ấy thì là em gái cô chị sẽ là đào tạo giảng dạy đấy chắc là các bạn đang nghĩ là à cô cho em xin info nhé giỏi quá à <laughs> ừ đúng là giỏi thật công nhận giỏi cô cũng thấy giỏi chị à, à, lại nói đến à, ngoại ngữ cũng rất là quen à, cũng rất là gì ạ à, um, tức là gần gũi với chúng ta chúng ta là học tiếng anh mà chị à, em gái cô là học tiếng pháp chị ý nhá là ngày xưa ấy là được giải nhất quốc gia môn tiếng pháp tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Học xong một kỳ của Đại học Ngoại thương Hà Nội thì nhận được học bổng 100% của chính phủ Pháp. Cô Ngọc chẳng là gì cả, cô Ngọc rất bình thường nhưng mà em gái cô công nhận giỏi thật, thật sự luôn đấy. Và là một tấm gương đấy các bạn ạ. À, sau này mà kể về tấm gương học à, gọi là gì nhỉ? À, tấm gương để học về <laughs> học ngoại ngữ thực sự là mình chị ý là một tấm gương đấy, thật sự luôn. Bởi vì các bạn biết không, khi mà thi vào trường chuyên ấy, trường chuyên của tỉnh Thái Bình ấy là uh, hoàn toàn cái chuyên pháp ấy là em chị cái chị đấy em gái cô là là vắt từ tiếng anh sang tiếng pháp vì chị không thi đỗ chuyên anh nên chị sẽ nhảy sang chuyên pháp chị được tuyển sang chuyên pháp thì là uh, thì như thiếu 0,05 hay 0,5 gì đấy đấy thế là bắt đầu học từ a bờ cờ tiếng pháp đấy thế mà đi thi uh, đi thi gì nhỉ đi thi uh, đi thi trung học tổng quốc à không phải đi thi uh, quốc gia học sinh giỏi quốc gia thì được giải nhất và uh, cái điểm mà điểm nói của chị ý là hai trên hai và cái hồi mà chị ở về Việt Nam này này hay là ở Việt Nam hay trước khi đi du học nhỉ cũng không nhớ cái mốc thời gian đấy thì chị làm uh, gọi là làm giám khảo được không nhỉ ý là làm người chấm ấy người chấm thi của cái bằng ờ, đeo đeo gì đấy của pháp ấy ở trên tràng tiền ừ. bạn Dương Phanh Phanh bảo là chị ý học kiểu gì mà giỏi thế à đúng không thì bây giờ cô giáo đang chia sẻ nhá các bạn nhá chia sẻ về cách học ngoại ngữ nha mà một trong những các cách mà để các con có thể có cái nhiệt nhiệt huyết để học ngoại ngữ ấy đó chính là gì đó chính là phải nhìn ra được một tấm gương nào đó để mà noi theo đấy đây là một tấm gương để cho các bạn noi theo và đã đạt được những cái thành tựu à, mặc dù là tiếng pháp nhưng thật ra tiếng pháp tiếng anh tiếng trung tiếng nhật thì nó đều là ngoại ngữ cả đều đều cái cách học như thế hết tất nhiên vào sâu cụ thể mới mỗi một tiếng nó sẽ có một cái đặc điểm khác nhau nhưng đại chung ấy tiệu chung thì sẽ có những cái cách học tương tự thì bạn đang hỏi là chị học kiểu gì mà giỏi thế cô đúng không thì các bạn biết không tức là cô vẫn nhớ như in là những cái ngày mà chị uh, khi mà hai chị em học cấp 3 với nhau ấy thì là cùng học chung trường cùng học chung trường chuyên thái bình nhưng mà hai hệ chuyên khác nhau và hai lớp chuyên khác nhau và uh, cô thì thích tiếng anh mà chị lại thích tiếng pháp mà cô thì không thể nào mà nói tiếng Pháp được tức là thật sự mà nói là cô là có thể học được từ vựng học được cấu trúc học lý thuyết nhưng mình không nói được ấy. nói nó không hay ấy, bởi vì nó không có ngữ điệu hay cô thật sự không nói được ngữ điệu hay hoặc thậm chí là hồi lên đại học cô học cô có đi học tiếng Hàn ở trường nhân văn ở Hà Nội ấy nhưng thật sự cô cũng không nói được tiếng Hàn bởi vì là cô không có cái ngữ điệu tiếng Hàn đấy nó phải có ngữ điệu thì nó sẽ nói hay hơn thay vì mình chỉ là việc phát âm chuẩn phải có ngữ điệu cơ thì nó mới nói hay được tiếng Anh cũng vậy tiếng Anh thì mình nói được nhưng mà tiếng Pháp tiếng Hàn mình không nói được thì chị gái à em gái cô á học như này các bạn này rất kinh khủng luôn 12 giờ cứ mình đi ngủ hoặc là một giờ đêm mình đi ngủ ấy thì nó cứ nói leo lẻo lẻo lẻo các bạn biết không chị nhá đi ngủ từ 11 giờ đêm nhưng 3 giờ sáng dậy thì cái lúc mà cả nhà đang ngủ đấy thì nó lại dậy biết bạn biết để làm cái gì không không phải là chị ngủ đến lúc đấy dậy để dạy học ngoại ngữ đâu không phải mà để ôn thi cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp và hồi mà chị đi thi là đã phải thi cả bốn kỹ năng nghe nói đọc viết rồi kỹ năng nói rất khó luôn thì là chị dạy từ 3 giờ để chị kết nối với những cái người mà là người Pháp nói tiếng Pháp bản địa ấy đấy và chị lên trên các cái diễn đàn để chị ý nói chuyện thế nên là nhá nhà cô giáo ngập tràn tất cả những cái postcard tức là những cái bưu thiếp ấy gửi từ na uy hay là thụy sĩ thụy điển hay là pháp hay là vân vân và vân vân tức là kết bạn bốn bể năm châu luôn tức là và luyện tập và không không có tại sao mà bạn ấy được hai trên hai là điểm speaking cái điểm speaking là điểm nói là tuyệt đối rồi sau này bạn ý chấm thi cái bằng đeo của của Việt của ở ờ, uh, Hà Nội là bởi vì là như thế cái chính bạn ấy tạo ra cái môi trường trong làm gì có ở Việt Nam là cái môi trường nào mà xung quanh là người Pháp bản địa đâu Đấy và chị cứ nói leo lẻo lẻo tiếng Pháp với lại những cái người Hồi đấy cô thấy bức xúc lắm bởi vì là, ừ, là ngủ cùng phòng mà bức xúc cực kỳ luôn Bởi vì mình thì ngủ nó thì cứ leo lẻo lẻo ấy nhưng mà phải chịu thôi các bạn ơi <laughs> Đến bây giờ thì muốn gần nhau cũng không được Phải hai chị em thì hai đất nước khác nhau Đấy Thì là uh, học ngoại ngữ như thế đấy khủng khiếp không quá khủng khiếp xong rồi mỗi lần nó đi học nhá thì nó mang sách thì phải nói là nó nó, nó quá là nhiều luôn bởi vì tha không biết bao nhiêu quyển từ điển đi học nữa đấy không biết bao nhiêu cô show ảnh em gái cô đi cô ơi à tên em cô là gì à à tên em gái cô là mai anh chị tên là mai anh nhá mà chị trông rất giống cô Ngọc <laughs> Nếu mà các bạn nhìn hai chị em cô thì sẽ thấy rất giống nhau Nhưng mà cô chả thấy giống nhau Nhưng mà giờ thấy giống rồi ấy à, giờ thì thấy giống à, ngày xưa chả thấy giống nhau gì thấy thấy chả giống nhau gì cả <laughs> thấy toàn bảo mẹ là mẹ nhặt con à hay sao mà con chả thấy giống em gì nhưng mà giờ thì nhìn lại thấy công nhận giống nhau thật các bạn nhìn đầu tiên các bạn sẽ thấy rất giống cô ngọc đấy à, đấy chị học như thế đấy các bạn ạ à. học học ngày học đêm mà học là bằng cái không coi đó là môn học coi đó là một cái sự sở thích đấy là lý do tại sao khi chị đi du học ấy thì là chị có gia đình đỡ đầu luôn không ở ký túc xá đâu mà ở với gia đình đỡ đầu à, đó chính là một cái anh mà bây giờ vẫn còn liên lạc với nhà cô và gọi là con nuôi đấy con nuôi người pháp và con nuôi người việt đấy và tất cả những mối quan hệ mà chị tạo ra đều là tự chị ý tạo ra mối quan hệ dành cho chị ý nó sẽ uh, bổ trợ cho cái cái việc học của chị ấy, việc thi của chị ấy nhưng sau này nó trở thành là cái con đường sự nghiệp của chị ý trở thành cái sở thích của chị ý Đấy, chị ý chọn tiếng Pháp chứ không phải là chọn tiếng Anh Vì đầu tiên tiếng Anh không chọn chị ý Chuyên Anh không chọn chị ý vì chị thiếu mất 0,5 điểm Nên ờ, đôi khi ý, nó là cuộc sống xô đẩy Nó là mình không chọn nhưng mà cuộc đời sẽ chọn mình Sau đó thì mình mình mình mình mình chấp nhận đúng không? Thực tại mình mình chưa tới Đúng không? Mình chấp nhận thực ra mình đã trượt môn Anh rồi Thì mình đã dồn tâm sức cho cái môn tiếng Pháp Đúng chưa? Đấy Giống cô chắc là sinh chuẩn <laughs> Ok Thì đấy chết dở mình toàn PR cho em gái mình thôi <laughs> nhưng mà công nhận nếu mà các con mà tìm một tấm gương học ngoại ngữ thì đấy chính là một cái tấm gương cho bạn đấy nha tấm gương mà cái chị Mai Anh đấy là chị uh, tấm gương cho rất nhiều thế hệ học tiếng Pháp của trường bởi vì sao biết không bởi vì ở trường chuyên Thái Bình của cô Ngọc ấy là chưa một chưa bao giờ có giải nhất quốc gia môn tiếng Pháp và đến chỉ có chị Mai Anh thôi và cái năm mà cái năm mà chị Mai Anh thi thi học sinh giỏi quốc gia ấy thầy chủ nhiệm giờ cô vẫn nhớ cái thầy đấy mặc dù là cô chưa học thầy đấy bao giờ thì cô có học tiếng pháp đâu là thầy Thuyên dạy ở ở Thái Bình chuyên Thái Bình năm mà cầm quân đội tuyển quốc gia năm đấy là năm nghỉ hưu của thầy thì trong bao nhiêu mấy chục năm dạy ở trường chuyên Thái Bình môn tiếng Pháp thầy thầy Thuyên hay thầy Chuyên nhỉ hay thầy Thuyên hay sao ấy thì là đấy là lần đầu tiên có một học sinh của thầy mà lại là vào năm mà thầy nghỉ hưu là rực rỡ nhất đấy là đạt giải nhất quốc gia môn tiếng pháp và còn còn còn còn nhiều lắm còn nói chung là đấy nói chung là như thế đấy là một tấm gương học ngoại ngữ cho bạn và với cô thì là chị ấy có gia đình chưa chị ấy à, chuẩn bị cưới nhưng mà dịch quá đâm ra là không về Việt Nam cưới được nhá bạn trai của chị ý là uh, cũng là rất giỏi nhưng mà không phải giỏi tiếng Pháp giỏi cái khác giỏi là chị bạn trai của chị là tiến sĩ tiến sĩ nghiên cứu tàu ngầm ấy đấy tiến sĩ nghiên cứu tàu ngầm nghe vĩ mô nhở nghe vĩ mô nhở nghe kiểu mình không bao giờ chậm động đến được ấy gì mà cô nhìn thấy toàn là xin xin cốt cốt với lại cái gì mà alpha beta thôi nói chung là đấy mấy cái công thức học vật lý về toán học các bạn ấy để cao cấp ấy nó bắt đầu nó sẽ vận dụng khi mà các bạn làm, làm tiến sĩ nhá ờ, ừ người việt ừ cái bà bạn người yêu của chị là người Việt chứ ngày xưa trước khi mà à, anh ấy cũng được ờ, học bổng ờ, học bổng sang Pháp học bổng sang Pháp ờ, nhưng mà không phải là là là là là, là không phải là gì nhỉ không phải là học bổng đại học mà là cái anh đấy là là đại, giảng viên của trường đại học bách khoa giảng viên hay hay là lúc đấy mới là trợ giảng ấy hay sai sao ấy ừ. nhưng mà học nhưng mà trong phòng phòng lab của của đại học bách khoa hà nội À, nói chung là đứng giảng rồi đấy thì là bắt đầu là anh ý làm cái à, luận văn hay cái gì gì đấy cũng khó không biết nữa thế nói chung là anh ý được học bổng thì sang pháp đấy sang pháp thì cũng đã ở đấy được 4 năm rồi thế còn là em cô chị mai anh thì đã ở được 7 năm rồi năm nào chị cũng về hai năm nay chưa về được vì dịch đấy người việt ở đâu cô người việt ở đâu cô người việt ở đâu cô là cái gì vậy đấy chưa thấy thấy nhiều động lực để học tiếng anh chưa nhá rồi nháy nhiều động lực để học tiếng Anh chưa từ một người bình thường đúng không từ người mất gốc còn học được tiếng Anh như cô này thế còn như chị ý là tiếng Anh không chọn chị ý thì chị đã chọn tiếng Pháp thì rất giỏi tiếng Pháp đúng không sau này thì là gì ngoại ngữ sẽ giúp chúng ta có rất nhiều nghề đúng không ạ mà lại toàn những nghề hot thôi đúng chưa ngoại ngữ ấy đấy cho nên là rất rất là quan trọng các bạn nhá cô ơi áp bảng điểm đi cô tí nữa các bạn nhá ở cái gì đấy Đồng thời năm 2012 đã đánh dấu một bước chuyển mới của đội tuyển Pháp với giải nhất đầu tiên của cô bạn mang tên Phí Thị Mai Anh. Mai Anh trúng tuyển vào lớp Pháp Nga trường chuyên Thái Bình năm 2009 với môn chuyên ban đầu là tiếng Nga. À tiếng Nga. À? Sau một thời gian theo học Mai Anh cùng các bạn lớp Nga làm đơn chuyển sang học tiếng Pháp. Chỉ sau 2 tuần dưới sự dìu dắt dạy bảo tận tình của thầy Phạm Duy Phán. Những phút ngập ngừng ban đầu cái gì đấy, đứa nào tìm đấy Trần Hương Giang. <laughs> Giang tìm thấy ở đâu cái thông tin này vậy? Trong quá trình học tập Ờ, tại trường bạn đã giành hai giải ba kỳ thi Duyên Hải Bắc Bộ năm lớp 10 và lớp 11. Sau mỗi cuộc thi bạn đều tự rút ra bài học cho mình như làm bài thi một cách tương vân vân vân để đạt được thành công trong cuộc sống. Lên báo á. Ờ chắc cũng lên báo đấy. Thôi các bạn đừng nói nữa cô Ngọc này đi à, đập đầu vào gối đấy. Em gái cô Ngọc giỏi thôi. Đấy, một tấm gương học ngoại ngữ cho bạn. Nhá. Em lên search Google được em gái cô rồi ạ. À thế à em vô lên báo đấy cô à, biết rồi thôi thôi nhá thôi nhá thôi nhá ừ. <clears throat> biết rồi nhá ok đấy từ nãy giờ cô đang kể chuyện em gái cô mà nói chung là một tấm gương về học ngoại ngữ mà các bạn nên phải gì à, nên nên gọi là kiểu như là có thể là tham khảo cái cách học cũng như là tham khảo cái nghị lực của người ta đúng không ạ đấy mà đấy cô cũng nói là khi mà hồi ngày xưa học thì cảm thấy rất là cô à oh, trời ơi nó cứ nói tiếng pháp leo lẻo các bạn ạ à. trời ơi ba giờ sáng nó dậy nó nói tiếng anh à nói tiếng pháp với lại bạn người nước nào ấy chẳng biết xong rồi là dịp nào cũng không biết mấy chục cái cái bill bill bill thiệp ấy cái ở, ở bên tây ấy người ta rất hay sử dụng postcard khi mà để làm quen đấy người ta sẽ thế postcard để làm quen nếu mà chúng ta ví dụ làm quen với người bạn tây ấy, thì chúng ta lên bờ hồ chúng ta hay mua được những cái postcard mà người ta bán ở bưu điện ấy đấy xong rồi chúng ta kiểu như là chụp ảnh hồ gươm này hoặc là cầu thê húc này hoặc là chùa một cột này đấy à, và kèm theo những cái dòng ấy cô thấy đấy là một cái văn hóa rất hay nhá nhưng mà ở việt nam mình thì không thấy thế nhưng mà nước ngoài thì thấy thế đấy ok thôi rồi được rồi, ok chúng ta có thể lên Google và tìm hiểu về chị nhá Và bây giờ chúng ta chữa nốt hai câu cuối cùng để cô còn áp bằng điểm nào Câu 49 và câu 50 thì đó là phần gì kết hợp câu We almost gave up hope at that time the... Ôi giời ơi, câu này hình như là cho rồi đây, đọc đến đây đã thấy quen rồi Chúng tôi gần như đã từ bỏ hy vọng chấm Tại thời điểm đó thì đội giải cứu đã đến, đội cứu hộ đã đến Thế thì câu này nhá chưa cần đọc bốn đáp án ABCD để che mắt để chưa đọc bốn đáp án ABCD này. Nhìn vào câu gốc này thì mình đã nhớ ngay đến cái việc là hồi trước mình dạy học sinh rồi là hai câu như thế này, hai mệnh đề như này trong câu gốc vì mình phải kết hợp lại với nhau thì chúng ta phải xác định được là mệnh đề nào xảy ra trước và mệnh đề nào nào xảy ra sau. Đúng ạ? Mệnh đề nào xảy ra trước, mệnh đề nào xảy ra sau, đúng chưa? Thì cái câu 49 là cái mệnh đề xảy ra trước của chúng ta là từ bỏ hy vọng thì cái đội cứu hộ mới đến. Đúng không? khi mà các bạn xác định được như thế thì các bạn mới làm đúng được cái câu 49 này không là sai bét đấy câu này thì đoạn chính xác sẽ là gì đương nhiên sẽ là đáp án gì đáp án này câu này mình sẽ dịch cho cô giáo như sau này chúng tôi đã trên bờ vực sắp từ bỏ hy vọng tức là chúng tôi đã sắp từ bỏ hy vọng thì cái đội giải cứu lại đến đúng chưa còn nếu như nhá mà chúng ta xác định nhầm là đội giải cứu đến chúng ta mới từ bỏ hy vọng thì là chúng ta sẽ chọn sai đấy câu bi dịch này nếu đội giải cứu không đến chúng tôi đã không từ bỏ hy vọng câu này sai nghĩa Câu C này chỉ sau khi đội giải cứu đến chúng tôi mới từ bỏ hy vọng sai về trật tự thời gian. Câu D này mãi đến khi đội giải cứu đến thì chúng tôi mới từ bỏ hy vọng sai tiếp đúng không ạ? Rồi tiếp theo câu hỏi số 50 finish lại cái bài hôm nay này. À, chúng à quên họ thì đã kết thúc một dự án chấm họ bắt đầu dự án tiếp theo đây là một trong những câu cô đã từng cho hai k ba làm thậm chí hai k tư một vài đề hình như cô giáo đã chữa rồi thì phải rất nhiều bạn sai trong khi đó nó rất là nó rất là dễ họ hoàn thành một cái kế hoạch này rồi họ mới bắt đầu làm cái sau đúng chưa chúng ta dùng cái cấu trúc gì chúng ta dùng cấu trúc là vừa mới làm sao thì đã đúng không vừa mới thì đã chúng ta khoanh c luôn nào cấu trúc của chúng ta như sau này hardly này sau đó này chúng ta cộng với lại head này cộng chủ ngữ này cộng với p2 này tức là đảo ngữ ở mệnh đề đầu sau đó cộng với when này cộng với gì ở ờ, một mệnh đề không đảo ngữ chia thì quá khứ đơn và nó sẽ bằng với scarcely này đúng không tương tự đằng sau này bằng với lại uh, no sooner này đúng không ạ rồi cộng với have này cộng chủ ngữ này cộng P2 nhưng nếu mà no sooner thì đi với gian và cộng với mệnh đề chỉ thì quá khứ đơn nó cũng có nghĩa là vừa mới thì đã thì câu này dịch là gì họ vừa mới kết thúc một dự án thì họ đã bắt đầu cái dự án tiếp theo rồi đúng chưa ạ rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong toàn bộ đề ngày hôm nay cô giáo sẽ cho đáp án chi tiết của đề này toàn bộ dịch bài đọc điền và đọc hiểu cho các bạn đăng lên trên page nha các bạn nha được chưa rồi các bạn có muốn nhận phần đọc à, giải chi tiết 29 à, trang của cô Ngọc không đọc điền đọc hiểu Berlin ha ừ cũng được được chưa nào ok chưa rồi uhm. uầy giống cô thật ạ à. chào google em gái cô hả trông giống cô à trông giống cô thật đúng không đấy ta hồng người ngoài thì sẽ thấy rất giống nhưng mà cô ngọc ngày xưa ấy thấy chả giống gì cả có hai chị em gì chả giống nhau nhưng mà hóa ra lại là giống nhau thật <laughs> ok rồi, nào thứ năm này nhá, cô Ngọc sẽ khai giảng khóa live được chưa các bạn? Thứ năm tuần này cô Ngọc sẽ khai giảng khóa live Thì cái khóa live này là khóa luyện đề giai đoạn 1. Đấy, luyện đề giai đoạn 1. Thì tất cả những bạn nào chúng ta muốn củng cố kiến thức này, tổng hợp lại những cái chuyên đề trọng tâm này và chúng ta tăng cái kỹ năng phản xạ tư duy với đề làm sao làm đúng 50 câu trong thời gian ngắn nhất đúng không ạ mà lại phải chính xác nhất thì hãy học lai tê cùng với cô Ngọc và cô Ngọc sẽ khai giảng vào thứ năm tuần này à, buổi này là buổi rất quan trọng nếu mà chúng ta đã có ý định là phải luyện đề tiếng Anh ngay từ bây giờ đúng không? Tập trung cho môn tiếng Anh để lấy điểm 8, 9, 10 thì chúng ta hãy đăng ký ngay từ bây giờ. Đừng để đến khi mà các bạn đã chạy khoảng tầm hai chục buổi chúng ta mới vào, đúng chưa? Có thể chúng ta vẫn có thể đuổi kịp được nhưng lúc đấy chúng ta học nó hơi bị cập dập. Bây giờ chúng ta cứ vừa học vừa thanh thản mà học đúng không ạ? Nhẹ nhàng mà học. Một tuần hai buổi quá đơn giản, thêm một buổi chủ nhật uh, cô Ngọc ôn cho từ vựng đọc hiểu riêng nữa, quá đơn giản đúng không? Uh, còn để thời gian học môn khác đến khi mà các bạn ấy học được khoảng tầm hai chục buổi rồi mình mới bắt đầu nhảy vào cái khóa học thì đôi khi nhá đôi khi học thì vẫn học được nhưng chắc chắn các bạn có đồng ý với cô là mình sẽ cảm thấy bị hơi ngợp không đúng không ạ đấy mình hơi ngợp đúng không là đối với những bạn nào mà hơi rụt rè một tí không không cởi mở lắm với môn tiếng anh thì sẽ lại còn ghét tiếng anh hơn trong khi đó mình trong khi đó là mình muốn được điểm cao đúng chưa đấy ví dụ bây giờ cô ngọc mà dạy các bạn học ôn thi học kỳ 1 giờ cô ngọc đã ôn học kỳ 1 rồi đúng chưa thì mỗi tuần cô ngọc ôn một hai buổi Thế là các bạn thấy là khi mà các đi thi là chúng ta có thể rất là làm rất tốt Nếu như mà cô mà lại đến tận tuần cuối cùng sắp thi rồi cô mới ôn Thì chắc chắn là cô cũng rất cập dập đúng không ạ? Bây giờ cô cứ cô đã đăng 10 đề ôn kỳ một trong live tê rồi các bạn vào học đúng không? Trong đó đã có 5 đề có video chữa rồi Và 5 đề cô Ngọc sẽ chữa live cho các bạn ở trong khóa live VIP đấy và riêng nhá khóa live vip là đọc điền đọc hiểu được chữa hết được chưa còn trên page thì cô ngọc không chữa đọc điền à không chữa đọc hiểu mà nếu mà cô giáo làm đáp án chi tiết cho các bạn thì cô giáo sẽ dịch bài cho các bạn được chưa đấy, hoặc là bạn nào mà chúng ta không đăng ký khoa học ấy thì các bạn tham khảo cuốn bộ 35 đề tuyệt đỉnh môn Anh của cô Ngọc để các bạn tự học nhá. Được chưa? tự học cũng được nhưng mà nếu như mà có một người thầy dìu dắt chắc chắn quá trình học của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó sẽ đúng lộ trình hơn được chưa không phải cứ lấy một đề vu vơ nào ở trên mạng làm bài là rồi mình sẽ uh, chắc mẩm là mình sẽ gì tăng được điểm đâu mà vấn đề đó là mình phải làm từ dễ đến khó mình phải căn kê thời gian cho đúng và phải có người chữa để ra được vấn đề biết mình sai ở chỗ nào đúng chưa Bây giờ đăng ký Lai Tê thì các bạn sẽ được tặng một hộp đề gồm có 5 quyển của cô Ngọc. Trong quá trình học không phải in đề ra nữa, đúng không ạ? và chỉ những đề nào cập nhật theo thời gian thực thì các con mới in ra thôi đấy gọi là một vài ừ, chắc là khoảng mười mấy cái đề đấy đó còn lại là chúng ta đã có hết trong hộp đề rồi không phải đi in nữa nhiều khi đi in nó sẽ lẻ tẻ nó rơi rụng mất đây mình có sách rồi năm quyển và chúng ta sẽ có học phí được ưu đãi 60% vào thứ năm này khai giảng nhá. Rồi cô giáo hẹn các bạn sẽ gì nhỉ? Ờ, gặp lại nhau trong cái khóa live T thứ năm ok. Rồi bây giờ thì cô Ngọc sẽ xin chào và hẹn gặp lại các bạn và hẹn các bạn vào buổi livestream sau nhá kể à, nhiều hơn về à, những tấm gương học giỏi tiếng Anh à, <laughs> học giỏi ngoại ngữ được chưa được chưa được chưa được chưa em lên Google search được em gái cô rồi ạ à. rồi ok thế á bye bye và xin chào các bạn nghe cô nói thấy mình cảm thấy thất vọng về bản thân <laughs> không sao mình phải thất vọng về bản thân hả em mình phải lấy đó làm động lực chứ sao phải thất vọng được chưa ạ nhá ờ phải lấy đấy là một cái suy nghĩ hơi tiêu cực rồi đúng chưa mình phải tích cực lên mình phải nghĩ rằng là mình cũng sẽ làm được đấy chưa mình làm được thì mình nhìn vào tấm gương đấy và mình cố gắng để được như họ đúng chưa đấy rồi ok sau này không cần phải là ông nọ bà kia chúng ta chỉ cần là những người mà à, sống tốt yeah. Dạ. có một cuộc sống mà tốt về cả vật chất lẫn tinh thần báo hiếu ba mẹ có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ hàng ngày đúng không đi làm về đi ngủ là đầu óc thoải mái không bị à, nặng đầu đấy đấy là những cái thứ hạnh phúc rất hạnh phúc của chúng ta rồi và có một câu là cô giáo thấy các bạn hay nói đấy đấy là làm thế nào để tốc, tốc độ thành công của mình phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ đúng không đến tuổi chỉ cần đến tuổi như cô vẫn còn trẻ cô vẫn còn trẻ nhá rất thấy ngấm cái câu đấy đấy ok cho nên cố gắng nhá rồi bye bye and see you next time